chào quý nhà đầu tư, rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình The Insight chúng tôi, chương trình phân tích chuyên sâu về các kênh đầu tư và tài sản đầu tư cùng với các chuyên gia của VN Direct. Có một điều đặc biệt đó là ngày hôm nay là ngày Tết thiếu nhi, chính vì vậy mà chúng tôi có một món quà dành tặng đến cho các bé và các bậc phụ huynh để có thêm những cái kiến thức để giúp cho con em mình vững bước trong cuộc sống tương lai. Đó là về chủ đề dạy con về quản lý tài chính cá nhân Trước tiên thì khi đi vào chương trình thì tôi xin phép được giới thiệu các chuyên gia ngày hôm nay. Ờ, trong các chuyên gia ngày hôm nay có một sự đặc biệt đó là có sự góp mặt của tiến sĩ Đinh Thị Thanh Vân. Chị là phó chủ nhiệm của khoa à, tài chính ngân hàng của trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội và cũng là người sáng lập nên Hiệp hội Tài chính cá nhân Việt Nam. Ờ, tài chính cá nhân Việt Nam. Và kèm theo đó là ba chuyên gia của chúng ta rất là quen mặt, đó là anh Nguyễn Tuấn Anh, Director của Asset Management Thứ hai đấy là anh Phạm Thiên Quang, director của DeWell và thứ ba là chị Nguyễn Ngọc Linh đến từ phòng DeWell. Và moderator ngày hôm nay là tôi Lương Duyên. À, trước khi vào chương trình ngày hôm nay thì ờ, chúng ta sẽ nói về chủ đề thì tôi sẽ nói qua một chút về các vấn đề trong tài chính cá nhân. Uh, về tài chính cá nhân thì có lẽ là một cái phần rất là quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nó bao gồm về thu nhập, về chi tiêu về nợ hay là về uh, những khoản ờ, thu nhập trong cuộc sống và trước đây thì có lẽ là các bậc phụ huynh đã mắc rất là nhiều sai lầm trong tài chính là do điều kiện của họ ờ, điều kiện không tốt không được tiếp xúc với tài chính cá nhân được từ sớm chính vì vậy mà sai lầm của họ đó là họ không có mục tiêu trong tài chính cá nhân không có quỹ phòng hộ không có quỹ hưu trí uh, sử dụng tiền một cách không hợp lý uh, và cũng chính vì vậy mà uh, với cái cuộc sống hiện nay thì uh, xã hội thì rất là phát triển và họ rất là mong muốn có nhu cầu để có thể giáo dục cho con em mình một cách sớm nhất để có thể tự tin vững bước trên cuộc sống thì trước tiên thì uh, chúng ta nên hiểu một chút về giáo dục tài chính là gì thì uh, cái này xin mời chị Vân có thể chia sẻ với mọi người để mọi người có thể được biết ạ. Xin chào tất cả các à, à, nhà đầu tư cũng như là các à, độc giả của cái chương trình ngày hôm nay. À, trước tiên là xin rất cảm ơn công ty VN Direct đã có lời mời tôi tham dự cái buổi trao đổi ngày hôm nay. Thì hy vọng là qua những cái kinh nghiệm về giáo dục tài chính của mình thì tôi cũng chia sẻ được một chút thông tin thêm để tất cả mọi người cũng có thể có thêm một cái góc nhìn về giáo dục tài chính. Uh, xin giới thiệu là trước hết muốn hiểu là tại sao mình à, cần phải có cái chương trình giáo dục tài chính ở trong nhà trường cho các em học sinh thì mình phải nhìn vào thực trạng cái hiểu biết tài chính của người Việt Nam của chúng ta hiện nay. Thế thì theo một số cái nghiên cứu mà đã chỉ ra ấy, thì cái mức độ hiểu biết tài chính toàn cầu của Việt Nam theo cái khảo sát của Global Finlit à, Survey của S&P năm 2015 thì chỉ có 24% cái người trưởng thành tại Việt Nam có hiểu biết về tài chính mà thôi. Hay là khảo sát của Ngân hàng Nhà nước năm 2015 thì chỉ có 51% người dân nghe về cụm từ uh, cho vay khách hàng cá nhân. Có nghĩa là những khái niệm này nó rất là mới đối với tất cả uh, rất nhiều người. Uh, ngoài ra thì uh, có một cái khảo sát của am hiểu tài chính uh, do Mastercard uh, tiến hành thì cũng cho thấy là những người trẻ ở Việt có hạn chế rất là lớn về kỹ năng quản lý tiền uh, cơ bản có năm hai điểm trên 100 hay là kỹ năng quản lý đầu tư tài chính là rất là kém uh, chỉ được 51 điểm trên 100 ở đây thì cho thấy Việt Nam đứng thứ 14 trên 16 trong khu vực châu Á như vậy là một cái con số rất là thấp À, ngoài ra thì các cái số liệu khác à, mới hơn gần đây như là AC Nelson Việt Nam năm 2017 cũng cho thấy là cái người à, có cái mức thu nhập của người tiêu dùng trẻ hiện nay ấy, thì có xu hướng chi tiêu nhiều hơn so với ông bà bố mẹ chúng ta khoảng 19 35%. Như vậy là cùng một cái mức thu nhập nhưng mà giới trẻ à, chi, tiêu nhiều hơn. Hay là à, khảo sát học sinh sinh viên từ 13 đến 18 tuổi à, năm 2012 2015 của ngân hàng nhà nước thì cho thấy là chỉ có 17,2 à, các học sinh phổ thông là biết tiết kiệm một cái phần thu nhập của mình, à, sinh hoạt phí của mình. À, 88% 8,8% là tiêu hết tiền và số còn lại thì không phải biết làm gì không biết làm gì với tiền của mình như vậy là cái trình độ của học sinh với cả sinh viên à, học sinh phổ thông của chúng ta về quản lý tài chính quản lý tiền là đang còn rất là thấp À, ngoài ra thì cái nhóm nghiên cứu của mạng lưới tài chính cá nhân Việt Nam chúng tôi thì cũng đã đi nghiên cứu và cũng đã đo lường cái hiểu biết tài chính của khá nhiều sinh viên Việt Nam thì cho thấy là cái điểm hiểu biết tài chính nó chỉ ở mức trung bình nó thấp mà thôi thế thì từ đấy thì chúng ta có thể nhận thấy được một cái điều là gì là cái trình độ hiểu biết tài chính thực sự của giới trẻ cũng như là của người dân nói chung đang còn rất thấp thế thì câu trả hỏi đặt ra ở đây là gì thế thì chúng ta cần phải giáo dục tài chính cần phải nâng cao cái hiểu biết tài chính này cho cả xã hội chúng ta lên và chính vì vậy cái câu hỏi mà cái cái điều mà chúng ta đang quan tâm ở đây là giáo dục tài chính là phải được quan tâm và nó là cái gì trước khi mà thảo luận giáo dục tài chính như thế nào chúng ta phải hiểu nó là cái gì đã thì theo tổ chức uh, ờ, OECD có một cái định nghĩa về giáo dục tài chính thì nó chính là một quá trình trong đó cá nhân doanh nghiệp nhà đầu tư tăng cường hiểu biết của mình về các khái niệm và sản phẩm tài chính thông qua việc uh, tiếp cận những cái thông tin những cái hướng dẫn hoặc uh, tư vấn để phát triển các kỹ năng nhận thức rõ hơn rủi ro và cơ hội tài chính À, để có thể có được một cái cái, cái cái kiến thức cũng như là kỹ năng để cải thiện cái tình hình tài chính của mình tốt hơn và cái giáo dục tài chính này nó rất là quan trọng à, đối với cả xã hội à, cả ở cá nhân nói riêng cũng như là cả xã hội nói chung đối với cá nhân nếu như chúng ta có một cái trình độ hiểu biết tài chính nhất định ấy, thì chúng ta sẽ uh, có được cái hiểu biết về sản phẩm tài chính có phân loại được cái cơ hội cũng như rủi ro cải thiện được cái năng lực ra quyết định và tăng cường phúc lợi gia đình bảo vệ được chính bản thân mình trước cái cái cái xã hội như cái công nghệ hay là sản phẩm tài chính ngày càng phức tạp hiện nay cái thứ hai là đối với xã hội thì cái yếu tố then chốt để mà thúc đẩy đẩy được cái phổ cập tài chính cũng như là tài chính toàn diện ở Việt Nam đấy chính là là là tăng cường cái hiểu biết tài chính của người dân và phát triển được cái thị trường tài chính tăng trưởng kinh tế cũng như xóa đói giảm nghèo giảm mất bất bình đẳng trong xã hội thì đây là cái lý do tại sao mà giáo dục tài chính có vai trò rất quan trọng và chính vì vậy này ngày hôm nay chúng ta sẽ ngồi lại đây cùng với nhau để có thể bàn luận về cái vấn đề giáo dục tài chính cho học sinh phổ thông cho các bé như thế nào để là phù hợp nhất và xin mời uh, Diên tiếp tục chương trình thì đó là chị Vân vừa có giới thiệu qua một chút về cái giáo dục tài chính trong cuộc sống hiện nay. Vậy thì các chuyên gia hãy cùng bàn luận với nhau về vấn đề tài chính cá nhân cho con trẻ bây giờ thì tại sao nó lại lại là cái vấn đề rất là quan trọng và khiến cho các bậc phụ huynh phải quan tâm. À, thì xin mời các chuyên gia. Xin mời anh Tuấn Anh. Là may quá thì có chị vừa nêu ra các cái số liệu rồi thì ờ, cũng là thực ra là với với với con trẻ thì bây giờ mình lại nhìn, nhìn từ cái góc nhìn của các nước phát triển rồi đi thì sẽ thấy rằng là cái uh, nội dung đào tạo về tài chính cá nhân cho trẻ em thì ở các nước ví dụ như Mỹ chẳng hạn thì lầm cái quyển sách hoặc là chương trình giáo dục đào tạo đã được không phải chỉ là sách mà là đưa vào học đường ấy, từ lớp 1 hoặc là những cái chương trình đơn giản quay trở về trong nước đi ví dụ như là bác ấy có nhắc bạn ấy có thống kê có nhắc đến là ờ, cái tiết kiệm thì làm cho mình nhớ đến ngay là cái thời cái thời nhỏ ấy. ở Việt Nam mình có một cái văn hóa rất là tốt là ờ, văn hóa kiểu như là đút lợn ừ. thì uh, cái thời đó thì là cái việc mà tiết kiệm gần như là đi đi qua nhà nào thấy nhà nào tiết kiệm rồi nhưng mà đến bây giờ thì mình không không không còn nhìn đấy nữa thì cái việc đó nó không chỉ dừng lại ở cái câu chuyện đó là 500 đồng, 1.000 đồng hoặc là vài nghìn đồng hoặc là vài trăm nghìn nếu bạn tiết kiệm được mà nó liên quan đến chuyện là đó một cái ờ, thói quen thì dần dần thì cái cái rủi ro của của chúng ta là khi mà cả cả một cái thế hệ thì mất đi một cái mất đi một cái thói quen tốt như thế thì thì sau này thì không biết là là, là lớn lên ấy thì không có một cái nền tảng thói quen đó thì các bạn sẽ như thế nào thì uh, hôm nay là ngày <laughs> ngày 1 tháng 6 thì chủ đề về về tài chính cho con thì là cũng là người mà ờ, rất là tâm huyết cái việc mà làm làm làm việc với trẻ con đấy thì ờ, với cái thời gian mà làm trực tiếp với các cái, cái ở các độ tuổi khác nhau ấy thì mình mình thấy là là đối với trẻ con thì đôi khi thì là mở cho trẻ con ở cái đoạn đầu thì rất là khó nhưng mà nếu mà các các cháu mà đã có được cái cái ý thức đó từ nhỏ ấy, thì cái cái cái thói quen đó còn tốt hơn cả cả phụ huynh luôn á bởi vì là với trẻ con thì cái thông lượng thông tin của trẻ con nó ít hơn nếu mà có những cái trò chơi có những cái thứ mà ăn sâu vào cái cái cái thói quen sớm ấy, thì sẽ giúp cho uh, cả cái một cái chặng đường đời sau này nó thay đổi rất là nhiều thì đấy là cái cái, cái ý nghĩa tức là nhưng mà trên mặt thực tiễn là khi mà tiếp cận với trẻ con sẽ là ờ, không biết mọi người thấy thế nào chứ mình thấy là nó sẽ dễ hơn so với người lớn và thứ hai là hiệu quả hơn so với người lớn bởi vì trẻ con còn thời gian rất là dài trong khi người lớn thì đến lúc mà nhận ra được điều này là các lúc các bạn khoảng tầm 30 40 tuổi rồi tức trải qua rất nhiều sóng gió rồi tôi quay lại nhận thấy là những cái việc thật sự là đơn giản thì lại không làm thì ờ, đấy là hai cái ý nghĩa tại sao mà ờ, cá nhân mình thấy rằng là nên áp dụng cho trẻ con từ sớm còn các chuyên gia khác thì sao ạ thì ờ, may quá có cái buổi ngày hôm nay thì em cũng xin uh, chia sẻ là có một cái uh, có một cái vấn đề về từ trước đến giờ là mình có một cái suy nghĩ hay là một cái tri thức nó sai lầm mà mới phát hiện và khám phá ra gần đây là ồ cái đấy là nó không đúng và em nghĩ là chắc là cái này cũng sẽ là cái câu chuyện mà ở ờ, nhiều gia đình cũng như là nhiều bà mẹ cũng sẽ có cái tư duy và cái tri giác nó sẽ giống em đấy là nó cái tức tức là khi mà mình ngồi nói chuyện với nhau giữa các bạn mẹ với nhau trong gia đình ấy thì thường thường mình hay có cái xu hướng là mình nói chuyện về con tâm sự về con nói khoe con thì một trong những cái câu chuyện phổ biến là mọi người hay rất vui và tự hào bởi vì là con mình không biết tiêu tiền hay là cái câu cái câu um, cái câu thường xuyên sẽ là con chị mười mấy tuổi rồi cũng chả cần tiền hay là không biết tiền là gì hay là đưa đồng đưa tiền cho thì cũng không biết phải làm gì hay là cũng không biết cần phải mua gì hay là là là là, là, là phải xử lý cái tiền ở trong tay của mình ra làm sao và các ông bố bà mẹ hiện tại là thấy hiện tại là thấy đấy là cái niềm tự hào ừ. bởi vì nó có đâu đó thì nó xuất phát từ một cái quan niệm như là trẻ con thì cần biết gì về tiền ừ. hay lại là một cái quan niệm cố hữu hơn đó là tiền là một, là cái nguồn gốc của một cái sự gì đấy đấy nó không tốt thì vô hình chung là các ông bố bà mẹ lại nghĩ rằng là mình nên là cổ suý hay là cổ vũ cho con cái việc là mình còn bé thì mình không nên có tri thức về tiền mình không cần biết tiêu tiền là gì mình không cần để dâm đến cái vấn đề đấy thì à, sau khi mà tìm hiểu về à, tài chính cá nhân và cũng có tham khảo những cái dân tộc như là dân tộc do thái hay là cái câu chuyện về cái nước phát triển về tài chính cá nhân cho trẻ em ấy thì mình mới phát hiện ra là đấy là một cái cái cái tư duy sai lầm của mình mà đến bây giờ thì mình mới có những <coughs> rất là nhiều những cái luận điểm hay là những cái bằng chứng để mà mình có thể phản bác lại được rằng là trẻ con thì cần phải được biết về tiền càng sớm càng tốt tại sao lại tại sao lại như thế bởi vì là nếu như mà mình không trang bị cho con về cái nhận biết hay là những cái chi giác đúng hay là những cái tri thức đúng về tiền ấy thì mình sẽ bị kẹt ở trong cái suy nghĩ là tiền nó không phải là nguồn gốc của một cái gì đó tốt khi mà trẻ con tiếp cận đến thì nếu như mà chúng ta tự áp đặt cái tư duy cũ hay là cái lối lối, lối tư duy phổ biến đấy đối với trẻ em ở trong thế hệ của chúng ta là nhất là khi khi bây giờ cái xu hướng toàn cầu hóa và trẻ em người ta trẻ trẻ trẻ trẻ em người ta là được tiếp xúc với rất là nhiều những cái nguồn thông tin hay là nhìn cái bạn ở những cái nước phương tây những cái, cái, cái những nước phát triển ấy, thì các em sẽ có những cái so sánh suy nghĩ và mình sẽ sẽ sẽ cảm thấy rằng là có một cái gì đấy nó không đúng ở cái đất nước của mình hay là ở cái không cái cái cái sự giáo dục của bố mẹ so với lại những cái bạn ở trong nước phương tây thì à, rất là vui là hôm nay có cái buổi ở đây là em được cái chia sẻ được cái à, cái cái phát hiện đấy của mình <laughs> chắc là chị Vân sẽ là chuyên gia để có thể giải đáp được cái câu hỏi này thực ra thì à, những cái nghiên cứu cũng như là rất là nhiều nước trên thế giới họ họ cũng cũng cũng đang gặp vấn đề về cái vấn đề về à, giáo dục tài chính cho trẻ bởi vì trên thực tế thì hiện nay ở trên thị trường tài chính thì các sản phẩm tài chính nó phát triển hơn rất là nhiều và hơn nữa là trẻ em thì được tiếp xúc với tiền từ rất sớm ở ờ, cái thời của chúng ta thì chắc là để có được một ít tiền thì cũng rất là khó đúng không bố mẹ thỉnh thoảng cho tiền nhưng bây giờ hầu như con chúng ta đã phải tiếp xúc với tiền từ rất sớm rồi à, hơn nữa là Ờ, ngay cả cái câu chuyện là nếu mà thói quen của mỗi người thì rất là khó để có thể thay đổi khi mà lớn lên rồi cho nên là cái việc mà chúng ta hình thành cái thói quen hay cái tính cách hay là cái cái hành vi về tài chính nó được hình thành từ rất sớm uh, ông ông Warren Buffett ông cũng có nói là và gần như là 80% tất cả những cái hành vi của chúng ta về tiền đấy nó nó đã bắt đầu hình thành từ lúc 3 tuổi rồi thế cho nên là à, chị nghĩ rằng là cái cái việc mà giáo dục tài chính cho trẻ nó là một cái việc rất là quan trọng và cần thiết và trên thực tế không phải là mình không biết đâu mà à, bản thân ở Việt Nam của chúng ta thì chính phủ đã đưa ra cái chiến lược giáo dục tài chính toàn diện à, gọi là cái chiến lược à, tài chính toàn diện vào đầu năm nay và trong cái chiến lược tài chính toàn diện quốc gia này ấy, thì à, có có một cái trụ cột rất quan trọng là trụ cột về giáo dục tài chính và trên thực tế thì à, cái mục tiêu cái giáo dục tài chính cho học sinh phổ thông để à, đưa học sinh phổ thông có thể có được những cái mảng thứ nhất là mảng về kiến thức phải có những cái kiến thức về tài chính toàn diện hơn sớm hơn cái thứ hai là phải có cái thái độ cái thái độ nó đúng đắn về tiền cái thái độ mà để có thể hiểu được cái giá trị của đồng tiền cũng như là biết cách sử dụng đồng tiền như thế nào cho nó hợp lý và cái thứ ba cũng rất quan trọng đấy là cái hành vi phải có những cái hành vi đúng đắn để giải quyết và đưa ra được những cái quyết định tài chính đúng đắn trong tương lai và chính vì vậy cho nên là à, cái chương trình giáo dục phổ thông mới các em mà nghe ở trên à, trên trên kênh TV thì rất là nhiều những cái chương trình giáo dục phổ thông mới hiện nay đang soạn sách giáo khoa đấy thì bộ giáo dục của chúng ta cũng đã đưa vào một cái cấu phần là giáo dục tài chính trong một số môn học rồi tất nhiên là mình chưa được một môn học hoàn toàn độc lập nhưng nó đã được đưa vào trong cái cấu phần à, À, của chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 đã được ban hành và ở trong chương trình giáo dục này ấy, thì có một số môn học ví dụ như môn giáo dục công dân trong môn giáo dục công dân thì sẽ có cái bài học là giá trị của đồng tiền như thế nào đấy chính là giáo dục tài chính về thái độ của học sinh đối với tiền hay là ví dụ môn à, à hoạt động trải nghiệm hạn trải nghiệm đi ra ngân hàng một ngày hay đi ra à, shopping một buổi để biết chi tiêu tiền đấy là những hoạt động trải nghiệm mà bộ giáo dục đang có cái định hướng đưa vào kết hợp với các cái môn học hay cả môn toán chẳng hạn môn toán là một cái môn học mà thực ra nếu chúng ta chỉ học toán những cái khái niệm công thức nó rất là buồn chán nhưng nếu chúng ta học những cái bài toán nó liên quan đến tiền nó liên quan đến giải quyết những cái thực sự trong thực tế những cái vấn đề trong thực tế liên quan đến toán và tiền thì nó sẽ rất là hiệu quả và đấy chính là những cái mà nhà nước của chúng ta cũng đang đang thực hiện chứ không phải là chúng ta chưa có đâu cho nên là yên tâm là à, bắt đầu năm 2020 là bộ sách lớp 1 đã, đã bắt đầu có rồi xong lớp 2, lớp 3 trong những năm tiếp theo là sẽ có nên cái này cũng là cái mà chúng ta đang đi đúng hướng nếu như chúng ta định à, phát triển hơn cái mảng giáo dục tài chính cho nhà đầu tư này hay là cho các à, đối tượng khác như vậy là qua những anh chị chia sẻ thì thấy là vấn đề tài chính cá nhân đã dần được ừ, nhà nước ta đã đưa vào cái quá trình để cho các con em chúng ta có thể tiếp xúc sống một cách sớm nhất ừ. vậy thì ờ, đó là cũng có thể là giúp cho các bậc phụ huynh có thể hiểu được là tại sao chúng ta phải đưa con em chúng ta đến với tiếp cận với cái kế hoạch tài chính hay là tài chính cá nhân một cách sớm nhất để các em có thể biết được vậy thì các vấn đề trong tài chính cá nhân của các em là gì và thực trạng thực trạng hiện nay thì các bậc phụ huynh đang mắc phải những sai lầm gì À, chắc là mời uh, các chuyên gia trước <laughs> tại vì như như chúng ta thấy là uh, các bố các bậc phụ huynh thì cũng chưa chưa có là đưa cái vấn đề tài chính này vào cho các em cho, cho các con em hay là có đưa vào nhưng mà chưa biết cách đưa một cách đúng đắn để các em có thể hiểu hiểu rõ để có thể về về cái tiền thì xin mời các chuyên gia ừ, quang quang nói quang anh quang ạ à, gần đây khi mà mình làm việc với một số ờ, một số khách hàng là người, người lớn ấy, đúng không từ từ bây giờ ta nhìn tại vì những đứa trẻ con thì theo ờ, theo thời gian nó sẽ thành người lớn thì mình thấy là người lớn có một cái thực tế là chúng ta gặp khó khăn về tài chính gần đây mình gặp mấy anh chị đến ở cái đồng độ tuổi người ta gọi là midlife crisis ừ. sau khi đi làm độ khoảng tầm chục năm ừ. hơn chục năm vậy đã thế là người ta gọi là thập kỷ mất mát đúng nghĩa ừ. bởi vì uh, tức là họ, họ chẳng may họ chọn một cái lĩnh vực không, ừ. họ không thực sự thích nữa không có không có enjoy nữa thế thì đến lúc đó họ định ờ, đổi một cái công việc khác để mà mình tìm tìm thấy cái niềm vui trong công việc hơn ừ. ý nghĩa cuộc sống hơn thế thì họ lại gặp một vấn đề là tài chính họ lại không không sẵn sàng cho cái việc đó thế là khi mình nói chuyện với họ mình cảm giác họ rất là thiếu tự tin và có một cái nỗi sợ trong trong đầu thế thì khi mà quay lại câu hỏi là tại sao là như vậy trong khi là nếu mà mình nhìn bố mẹ của chúng ta thế hệ bố mẹ chúng ta đúng không rõ ràng là ngày xưa kinh tế đâu có tốt như như như, như bây giờ đâu nhưng mà bố mẹ chúng ta rất biết cách là thu vén như nào để mà con cái bằng học hành ngon lành nhà cửa xây đàng hoàng sau này các các nhà cho con <laughs> không hiểu sao các cái gia đình của thế hệ chúng ta lại struggle với với tài chính như vậy đúng không ạ Đấy. thế thì khi phân tích kỹ vô thì rõ ràng là ngày ngày xưa uh, tức là mình hay hay nhìn một số cái cái tam giác cái tam giác ở bên trong đúng không ạ con người mình có trí tuệ này, có nghị lực này và, và cái sự yêu thương là cái, cái ở bên trong và ngoài ra là cái môi trường bên ngoài thế thì bố mẹ chúng ta ngày xưa là ờ, là họ đã được rèn luyện cái đó nếu mà bạn tư duy kỹ sẽ thấy nhé họ rất là chịu khó học những cái tấm gương đúng không từ thoát ra từ chiến tranh chính là nghị lực anh hùng này kia các loại mà môi trường lại không có nhiều cám dỗ môi trường ai cũng ok như nhau hết chủ nghĩa tiêu dùng chưa có bị đẩy lên quá mạnh thực vì thế hệ chúng ta là thế hệ mà cái tam giác ở bên trong tức là những cái yếu tố cốt lõi về trí tuệ nghị lực thì chúng ta lại kém hơn xa bố mẹ mình và môi trường bên ngoài thì lại thách thức hơn bây giờ chi phí đội lên cao rất là nhiều chủ nghĩa tiêu dùng rất nhiều thứ chính vì thế mà giải thích tại sao sự khó khăn struggle của rất là nhiều gia đình người lớn như vậy mà người lớn là chính là trẻ con đúng không bây giờ bắt lại câu chuyện là các bạn trẻ các bé thiếu nhi ở tầm độ tuổi từ nhỏ lớn tóm lại là chưa ra đời được đã thế thì chắc chắn là do cái cách cái cách mình à, người ta gọi là gì nhỉ à, gieo hành vi thì gạt thói quen đúng không ừ. gieo thói quen thì gạt tính cách và gieo tính cách thì gạt số phận như vậy là chắc chắn là những cái vấn đề xung quanh đến những, nó có cái sai lầm gì đó rồi trong cái kiến thức dẫn đến hành vi của những đứa trẻ từ bé nó bị hung đúc theo một cái kiểu ví dụ như nó thích nó thấy bố mẹ tiêu dùng nhiều quá nó cũng lại tiêu đã dần dần nó thành một thói quen như thế mà trong khi lại kiến thức về tài chính thì rất là rất là không may là trong hệ thống giáo dục chúng ta trong suốt bao nhiêu năm qua chúng ta không hề chú ý được ừ. không hỗ trợ cho cho những đứa trẻ từ nhỏ lớn nó được dạy cái thứ đó đúng không? và mà như đã nói là thói quen nó phải suốt một cái quá trình dài chứ nó không thể nào mà một ngày ngày một ngày hai nó bị như vậy hết đúng không ạ thế thì quay lại câu chuyện là cái cái cái sai lầm đó chắc nó nằm ở chỗ là cái thói quen chúng ta không có thói quen tích lũy kiến thức về tài chính đó. chúng ta tiêu dùng quá nhiều so với khả năng mình thu mình cũng không có ý thức là phải đầu tư để tăng trưởng như nào vân vân các loại tài sản như vậy không có một cái hạt tài chính để mà hướng đến mục tiêu như nào thì tất cả những thứ đó nó dẫn đến cái thực thực tế là sai lầm xung quanh câu chuyện chị chị thấy có thêm một cái nữa là cái cái sai lầm lớn nhất của các bố mẹ thực ra chị vẫn nghĩ là cái thế hệ cũ bố mẹ mình cũng có những cái sai lầm nhất định ví dụ như là bố mẹ thường nghĩ rằng là sẽ phải bao bọc cho con luôn luôn nghĩ rằng là sẽ sẽ không ờ, đáp ứng ngay nhu cầu của con à, và không có cái cái cái thói quen là lo lắng cho chính cái tương lai hưu trí của mình cái thời của bố mẹ mình là như thế bởi vì là đến thời chúng ta cũng có rất nhiều người cũng bị như đó cho nên nhiều khi mình lại à, hy sinh hết rất nhiều gia đình là bán hết cả nhà cửa cho con đi du học nước ngoài chẳng hay là à, có những cái sai lầm mà nhiều bố mẹ nghĩ rằng là cứ đáp ứng con ngay lập tức thì cái thói quen của con sau này khi mà không có tiền thì con cũng ngay lập tức là con cũng nghĩ là điều gì cũng sẽ có mà không dạy cho con cái cách làm thế nào để có được tiền đấy hay là dạy cho con giá trị của đồng tiền nó là cái gì chứ không phải là à, cứ có một cái là phải phải phải bố mẹ phải đáp ứng ngay thì chị nghĩ là cũng rất nhiều bố mẹ cũng đang vẫn đang bị cái tình trạng như thế và chính vì vậy cho nên như cái thế hệ của bọn chị cũng là cái thế hệ mà ảnh hưởng của bố mẹ mình không hề biết đi làm sớm đâu không hề biết kiếm tiền sớm đâu mà luôn luôn nghĩ rằng bố mẹ sẽ sẽ sẽ sẽ cho mình đúng không thì đấy là một số bố mẹ có sai lầm đấy chứ còn chị nghĩ là cũng không phải là tất cả bố mẹ đều như thế nhưng mà cái đấy cũng là cái nhìn thấy rất là rõ cho cái xã hội châu á của mình việt nam của mình gần, gần gần đây thì uh, mình có đọc một cái quyển chia sẻ các bạn các bạn khi nào có thời gian đọc quyển đấy tức là uh, chữa lành đứa trẻ ừ. ở bên trong bạn ừ. thì ở đâu đấy thì nó cũng à, một cái luận điểm nêu ra là à, bên trong mỗi cái người lớn ấy, thì vẫn còn một đứa trẻ con mà nó ừ. chưa được fulfill chưa được chưa được đáp ứng thì đâu đó cũng có thể là đấy là một cái lời excuse một lời giải thích cho cái câu câu chuyện của quang là thế là có thể là cái thế hệ mà tiêu dùng quá nhiều ấy thực ra nó sinh ra từ cái thế hệ từ cái hồi trẻ từ hồi bé từ hồi bé là chúng ta không không không được bố mẹ cho ăn kẹo chẳng hạn như thế thế là ừ. chúng ta chúng ta sống đến một cái tuổi mà chúng ta chữ, chúng ta tưởng là chúng ta trưởng thành nhưng thực ra chúng ta chưa trưởng thành tí nào cả cái đứa trẻ nó vẫn còn bên trong và nó đòi hỏi là ước mơ hồi bé rằng là mình tự có tiền và mình mình không phải xin ai cả và mình mình mình mình tự tự được đáp ứng cái của mình và do đó thì nó gặp một cái trở lực là khi mà người đó ở một độ tuổi tự kiếm tiền được và bắt đầu uh, thỏa mãn lại thỏa mãn những cái, cái xưa mình không được đúng, đúng rồi những cái thứ mà ký ức hồi bé mà mình bị trở lực về về về hồi đó vì hồi đó thật sự là hồi đó là quá khó khăn đi không ừ. không không thể nào mà cứ muốn là có Ờ, thì đến lúc đó thì chúng ta gặp một cái một cái cycle đấy về mặt thời gian nữa đây, đây là chính là thời thời điểm của cái thế hệ như kiểu uh, gọi tạm gọi là 6x 7x 8x đi là bắt đầu uh, có một cái nó đủ hơn và và gặp một cái sự lực đấy nhưng mà cái nếu mà dừng lại ở cái thế hệ này thì nó không vấn đề gì cả ừ. cái điều tai hại ấy là chỗ là cái thế hệ này lại tiếp tục lại là bố mẹ của thế hệ tiếp theo ừ. thì đứa trẻ con khi mà ở cái tuổi này mà nó nhìn thấy bố mẹ nó uh, có thể đau ngay ừ. tức là thiếu một cái gì đấy ví dụ như là vỡ cái điện uh, điện thoại mà vỡ vỡ vỡ cái gương rồi vỡ cái mặt cái là thôi thay điện thoại khác thì đứa trẻ con nó nhìn thấy như thế thì why wait ừ. sao phải đợi làm gì cứ cứ làm luôn thôi ra ngoài cửa hàng có sẵn luôn nhưng mà cũng chẳng phải ra cửa hàng cửa hàng bây giờ thì là có now rồi ấn một phát rồi có tận nhà luôn ừ. thế bây giờ là đang đang cổ suý cho câu chuyện rằng là không, tại, chờ đợi. không chờ đợi bất cứ một gì cả instantly là ngay lập tức của chúng ta sẽ sẽ sẽ được đáp ứng ngay lập tức thì chị, ở đâu đó thì có thể có đứa trẻ con ở đó bên sau dạ, <laughs> cái cái mà có một cái nghiên cứu rất là nghiêm túc của trường đại học Stanford chỉ ra hẳn hoi ấy là những cái đứa trẻ mà không biết chờ đợi ấy, như em nói là luôn luôn được đáp ứng ngay ấy, là sau này sẽ rất là khó có khả năng biết tiết kiệm cũng như là ừ, thường là sẽ không thành công về về về mặt tài chính nhiều như những đứa trẻ khác thì họ cũng họ cũng có một cái nghiên cứu là chỉ đã rất là dài là những tức là không được hình thành cái thói quen đấy không biết chờ đợi không biết tiết kiệm không biết uh, thực hiện những cái cái cái hành vi mà quản lý về tài chính tốt ngay từ đầu thì sau này cũng sẽ gặp phải những cái vấn đề nhất định đúng như em nói là <laughs> những đứa trẻ mà chưa được hoàn thành và cũng giống như là các anh chị có chia sẻ thì trẻ con giống như một trang giấy trắng ấy thì khi mà chúng sinh ra thì chúng sẽ học hỏi một cách tốt nhất và nhìn vào cách chi tiêu của bố mẹ thì chúng cũng có thể học hỏi ở từ đó và như anh Quang có muốn nói một cái câu là tức là ngày xưa thì rất là khó khăn nên là bố mẹ của chúng ta thì có thể là chi tiêu một cách hợp lý và mặc dù tiền rất ít nhưng mà có thể là ừ, xây nhà hay là cho các con ăn học ừ, đầy đủ nhưng mà đến bây giờ thì bố mẹ chi tiêu bao nhiêu thì vẫn thấy thiếu đó cũng chắc là cũng có một phần nào đó là do về mặt xã hội nữa ừ. và ừ, có thể thấy là ừ, tại vấn đề tài chính là rất là quan trọng để mình có thể là dạy cho các em nhỏ và các bố mẹ cũng nhận ra được rồi vậy thì có những cái cách nào để bố tức là rất là sai rồi vậy thì có cách nào để bố mẹ có thể dạy cho con em mình một cách đúng đắn nhất và tiếp cận về vấn đề tài chính một cách đúng đắn nhất ạ? à. em có tìm hiểu thì có thể là tất cả mọi người đều biết đến tỷ phú Warren Buffett ừ. thì ông cũng tiếp cận đến ờ, vấn đề tài chính từ rất sớm ừ. từ năm 6 tuổi thì ông đã uh, kiếm tiền đã biết cách kiếm tiền ừ. bằng cách là bán bán kẹo cho các bạn cùng lớp chẳng hạn uh, và có một uh, dân tộc nữa là rất là nổi tiếng về cách dạy con đó là dân tộc của ừ. người Do Thái thì họ có cái quy tắc dạy con đó là tiết kiệm là năm cái lọ có một cái câu chuyện rất là hay đấy là uh, trong một gia đình thì có um, họ họ cho tiền cho người con trai đó trong vòng uh, một tháng là 10 đô và ừ. họ dạy cho con họ là tiết kiệm và năm cái lọ để phân chia tiền ra ừ. thì năm cái lọ đấy thì có ghi tên là lọ từ thiện này lọ tiết kiệm lọ đóng thuế lọ đầu tư và lọ chi tiêu ừ. phân bổ tiền ra theo hàng tháng như thế để uh, con con họ sẽ tự nhận diện được là đến cái hàng đến cái tháng đó khoản tiền nào tiêu như thế nào thì họ sẽ biết vậy thì các anh chị um, cũng tất cả đây đều có con rồi thì có thể chia sẻ ừ, về cách dạy con hay để cách con có thể tiếp cận đến vấn đề tài chính không ạ? Xin mời chị Linh. <laughs> thì ờ, ờ, mình may mắn là mình cũng có con để dạy về vấn đề tài chính và cũng rất là hứng thú với việc là cùng các anh nhỏ khám phá những cái ờ, cái câu chuyện hay là những cái tri thức về tài chính thì nói là dạy thì mình mình mình mình nghĩ là nó cũng sẽ hơi đo to búa lớn quá bởi vì là chúng ta cũng cũng, cũng đâu đó như anh Tuấn Anh nói là đâu đó là cũng có một đứa trẻ trong trong, trong trong chúng ta thì ví dụ như là về lý thuyết hay là về những cái kinh nghiệm hay là ở đâu đó là chúng ta đọc được là rất là nhiều nhưng mà sau đó về là mình đi từ những cái lý thuyết đấy đi đến thực tế áp dụng vào trong cái việc mà chúng ta điều chỉnh cái thói quen về tài chính hàng ngày của bản thân chúng ta là những người lớn ấy, thì nó cũng đã gặp khó khăn rồi còn bây giờ lại là các em nhỏ nữa chúng ta không thể nói là con ơi mẹ giới thiệu cho con cái nguyên tắc năm cái lọ xong con tự tìm hiểu đi rồi mẹ cho con 10 nghìn con chia vào năm cái lọ ấy đi thì thì thì mình mình không thể tiếp cận đối với các em nhỏ như thế được mà mình sẽ cùng phải là mình giống như là một cái người ở bên cạnh mình cùng cùng các em cùng các con là à năm cái lọ này thì tại sao con lại để vào cái lọ ừ, dành cho mục đích từ thiện tại sao con lại để ở trong ở trong cái mục đích tiết kiệm rồi tại sao con lại để ở trong cái mục đích chi tiêu là như thế này thì mình sẽ phải rất là rất là tỉ mỉ và là đi từng cái bước nhỏ nhỏ như thế đối với các em thì mình, nó nó nên bắt đầu từ đi từ cái nguồn gốc là tại sao là mình cần có năm chiếc lọ và cái việc mà để vào cái thoại cái cái hành vi vào, vào những cái hành vi đấy nó có cái nguồn gốc như thế nào nhưng mà cái câu chuyện là sau khi mình đã tại sao xong rồi thì mình cũng không thể nào mà mình bỏ bẫng đi được và mình cũng phải là hàng ngày là mình phải nuôi dưỡng mình cũng phải là theo dõi những cái thói quen của con cũng như là mình mình có những cái hành vi để mình cổ vũ cho cho cho các bạn ấy để các bạn ấy giữ được cái sự nhiệt tình và cái lửa lúc ban đầu mà khi mình hứng thú bắt tay vào một cái cái kế hoạch tài chính hoặc là khi thoảng là mình cũng phải có những cái cái cái công cụ hay là những cái động thái kỹ thuật mà có thể là khiến cho các bạn ấy rằng là vẫn nuôi dưỡng được những cái hạt giống mà ban đầu mình có thể là mình gieo và mình tưới tẩm cho các bạn thì như thế thì nó mới hình thành được một cái thói quen từ cái cái cái thuở nhỏ chứ chứ chứ không không không nên chỉ dừng lại là à mẹ có năm chiếc lọ mẹ để đây xong rồi con tự làm đi thì đối với các bạn nhỏ thì nó cũng sẽ rất là khác và mình sẽ cần phải cả một cái quá trình nuôi dưỡng và đi cùng với các bạn ấy như thế người lớn mình thì cũng sẽ cũng cần đồng hành nhưng mà các bạn nhỏ thì mình lại còn cần phải đặc biệt hơn là khi mà mình đã đưa ra một vấn đề thì mình cần đi cùng với con để giải quyết toàn bộ và triệt đề những cái vấn đề đấy có thể là cũng sẽ không cần những cái hành động đau to bố lớn đâu mình cũng chỉ cần là những cái hành động nhỏ nhỏ hàng ngày thôi như hôm nay con làm việc nhà thì thì thì con được trả công là mình, mình cũng chỉ nói là hôm nay con làm việc nhà thì ờ, mẹ rất là vui bởi vì mẹ được à, trả công cho con từng ngày số tiền thế thì giống như vậy thì con định là mình sẽ để vào cái phần nào và tại sao con lại để vào cái phần đấy thì cái câu chuyện hàng ngày nó cũng sẽ liên quan đến cái việc à con kiếm được tiền con để vào đấy là tại sao thì như thế là khi mà mình chia những cái hũ giống như là câu chuyện của của, của cha mẹ do thái thì là các con hàng ngày cũng được gieo vào những cái hạt là lý do vì sao mình lại để số tiền này vào với cái mục đích này và sẽ khám phá được những cái lý do mà nó cao đẹp hay là những cái lý do nó cần thiết ở sau ở trong đấy thì thì thì mình đi cùng với con cả một cái chặng đường dài thì con sẽ có những cái thói quen hay là những cái tư duy đúng đắn và để làm được cái vấn đề đấy thì uh, em như là nghĩ là mình cũng sẽ phải cần rất là cái sự đồng hành và cái sự kiên trì đối với các con trong cái cái câu chuyện Uh, em thấy là có nói về cái sự đồng hành nhất vậy thì uh, có một câu hỏi là bao nhiêu tuổi thì dạy con là cách tốt nhất để con có thể học hỏi về cái vấn đề tài chính này ạ? Um, theo chị thì cũng cái câu hỏi này thì chị cũng đã chăn trở một thời gian là bao nhiêu tuổi thì mình nên dạy con về tài, tài chính, về tiền bạc hay là về các thói quen thì cũng có nghiên cứu rất là nhiều sách thì cũng đâu đó là Ờ, các sách vở cũng chỉ ra là cái độ tuổi các con nên tiếp cận bắt đầu từ 3 tuổi bằng cái hình thức là có thể là phân biệt các loại tiền như tiền giấy tiền xu hay là cái gì đấy thể gieo vào đầu con những cái cái cái ờ, khái niệm đầu tiên về tiền thì ờ, thực ra thì trong thực tế ấy, thì thì thì có khi bây giờ các bạn ừ, các bạn nhỏ ấy, là các bạn ấy lại còn lanh lợi và còn cái độ nhận biết nó lại còn còn còn vượt xa cả cái mốc 3 tuổi cơ có khi em bé một tuổi 2 tuổi mà đưa đưa giấy đưa tiền ấy có khi là vô thức ở đấy là em đã nhận tiền rồi chứ không có nhận cái tờ giấy kia <laughs> thì có những cái lý do mà mình cũng không thể nào mà mình giải thích được tại sao mà con trẻ có thể có những cái thứ nó nhạy cảm như thế thì thì thì thì cho nên là cái cái cái câu chuyện cái bài học em rút ra lại là đừng có chờ đến cái độ tuổi nào cả cứ có cơ hội thì mình cứ giáo dục con rồi mình gieo vào đầu con những cái gì đó bố mẹ truyền <laughs> hay là đấy là gen bố mẹ truyền vào <laughs> dạ. à, lúc lúc mà thực ra mình thì mình mình cũng không có làm trong thực tế nhưng mà lúc mà mình nghiên cứu thử cái đề tài này thì phát hiện ra một điều rất là interesting là các bố mẹ do thái đúng không? rõ ràng bây giờ chúng ta không thể phủ nhận được dân tộc do thái người ta thành công dân, chúng ta không phủ nhận điều đó nhưng mà lúc mà người ta bảo là dân tộc này thông minh nhất thế giới nhưng mà mình mình nghĩ chưa hẳn điều đó đúng đâu mà mà nó thông minh ở chỗ là cái cách họ dạy con từ bé tức là nó thành một cái thói quen từ nhỏ đến lớn luôn và cái dân tộc này vì nó do cái yếu tố lịch sử nó bị thách thức quá nhiều rồi cho nên tự dưng là các cái yếu tố về trí tuệ nghị lực và cái cái cái, cái đức tin của nó cực lớn đó mới là cái, cái, cái thứ quan trọng chứ không phải là cái trí thông minh đâu và mình khi mình đọc mình tìm hiểu á là cái độ tuổi mà các bố mẹ do thái dạy con là ờ, từ lúc không tuổi từ lúc không tuổi luôn tức là lúc mà các các các bà mẹ mà mang bầu á là các bà mẹ rất có ý thức dạy cho con về các con số rồi ừ. đúng không thế là họ, à, họ coi đó là một cái yếu tố tính toán liên quan đến, đến chuyện tiền bạc cụ thể là các bà mẹ chơi chơi giải trò chơi ô chữ rất là nhiều trong lúc mang thai này. đó thì à. ý là nếu mà chọn một độ tuổi thì <laughs> không có tuổi nào luôn thế thì, thế thì xuất phát là từ cả chọn chồng luôn cả ví dụ chồng chuyên toán thế thì em hiểu là vì sao là ờ, con của các ông bố bà mẹ làm kế toán thì có sinh hướng về số và rất là <laughs> nhạy số không mọi người nghĩ thế chứ anh ở trong cái riêng cái đoạn đấy thì anh trong xu thế ngược lại ra dạ, không, không ngược lại theo cái hướng là là là cái hướng đấy xa và ngược lại có một cái góc nhìn cũng khác cá nhân anh chia sẻ cái cái cái gia đình mình là dạ, từ bé thì anh đào tạo con anh một cái khái niệm là ví dụ như là khái niệm trái tim nhân hậu thế thì ờ, tại sao nói chuyện chủ đề này là bởi vì thế này quan điểm của anh là này tiền nó là cái tiền khi mà mình hiểu nó là một cái phương tiện để mình uh, khi mình phương tiện để để để con người đạt được đến một cái giá trị gì đó thì cái giá trị sau đó của cái việc chi tiêu tiền ấy nó thật sự rất rất là quan trọng khi mà trẻ khi mà lần đầu tiên mà nhà mình đưa trẻ con đi đi đi đi đi từ thiện ấy, thì luôn lần nào sau khi từ thiện về mình cũng sẽ hỏi lại con mình là cái giá trị của con đằng sau cái buổi này nó nhận được cái điều gì cái nhà mình có hai đứa trẻ con một đứa nhận thức cực kỳ tốt cùng là một cặp bố mẹ nhé <laughs> một đứa từ bé nó đã mình đã cảm thấy trong đó là nó có một cái trải nghiệm rất là như đó thằng con trai là thứ hai thì mãi mãi sau chị nó phải đến tận mấy năm rồi mãi nó chưa có được gì cả thế là hôm vừa rồi hôm vừa giờ nó ra cửa nó đang đi giày nó tâm sự ba con đã biết là trái tim nhân hậu là cái gì rồi thế ý anh nói, nói đây mọi người là giáo dục trẻ con thì lại mỗi một đứa trẻ con là một khác đấy là ngay kể cả trong cùng một gia đình một cùng một bố mẹ mà với một cái với một cái nỗ lực hàng ngày để gọi là để để để đưa cái khái niệm trái tim nhân hậu vào cho con cũng đã rất là nỗ lực tức là muốn nói đây là tức là phụ huynh không không chỉ là mình mình không nói là cái việc mà phụ huynh biết là một chuyện nhưng mà phụ huynh ở linh nói vừa nãy là đưa cái đấy vào cái câu chuyện hàng ngày nói chuyện với trẻ con đấy là một câu chuyện rất rất là quan trọng và cái câu chuyện rằng là à, cá nhân này không cổ suý cái chuyện rằng là theo hướng tây học quá có nghĩa là tính toán này rồi lên bảng cân đối rồi kiểu như lớp 6 thì gõ gõ gõ luôn được ờ, cân đối thu chi xong rồi cân bằng kế toán gì đó chẳng hạn như thế thì cái đó cũng là một cái hướng mà được cũng hướng đấy nhưng mà nó quá nó hơi bị quá mechanic hơi bị quá về mặt kỹ thuật nó hơi bị quá về mặt là cơ học còn một hướng khác tức là khi mà từng từng cái đồng tiền bởi vì trẻ con nó không phân biệt được từ to từ nhỏ đâu nên là ví dụ bé xíu nó làm sao phân biệt được to và nhỏ 500 nghìn với cả 10 nghìn đối với nó như nhau à mọi người có thể tin rằng là mọi người có thể tặng cho đứa trẻ con một cái hộp đồ chơi kiểu My Kingdom đắt vài triệu so với chuyện Tuấn Anh tặng cho đứa trẻ con một cái bộ kiểu như là card mà chơi ừ. Pokemon nó vui như nhau à ừ. nó không phân biệt được bởi vì sao bởi vì người lớn bị stuck ở cái phân biệt tức là Ờ, đắt nên nó rẻ trẻ trẻ con không nghĩ như thế trẻ con là vui thôi ừ. thế là ý là thế thì vậy thì cái cái giá của cái đồng tiền mình bỏ ra với cái value cái giá trị mà mình được nhận lại được thật đấy, cái perceive cái cái cái ừ. nhận định của trẻ con là rất là khác nhưng mà người lớn thì không tôn trọng điều đó người lớn đi đi đi đi tổ chức một buổi như kiểu là đi sinh nhật ấy thì thấy là ok nhà này là đối tác kinh doanh của mình mình phải kiểu mua cái gì đắt đắt sau đấy trẻ con nó không chơi trong khi có khi chỉ cần ngồi với nó một xíu thôi nói chuyện với nó một chút xem là nó thích cái gì thì có khi cái cái cái cái, cái trò chơi hoặc là ngồi chơi với nó một chút thì tự nhiên cái cái cái vật dụng đấy nó giá trị hơn hẳn ngày ngày xưa mọi người biết hết mà ngày ngày xưa mình có những cái đồ chơi mà nói chung là thật ra quy ra giá trị đến bây giờ thì kiểu súng cao su hoặc cái gì đấy thì chắc là chắc là quá thể là rẻ luôn hết nó không có cái gì cả thì quan điểm của mình rằng là, là khi mà giáo dục tài chính thì đồng ý tức là nó một quan điểm của mình là một nửa là một số học đại loại một nửa là cân đối rồi là này nọ cộng trừ và toán nhưng một nửa còn lại tức là để mà các con có động lực tức là sau này nó động lực nó tự đi được tức là nó phải biết cái trao đổi đấy tự tạo ra động lực cho cho chính bản thân mình thế chính là trẻ con phương tây rất mạnh ở cái điểm đó tức là trẻ con phương tây khả năng tự ra quyết định đấy VNX cũng đang rất là mong muốn điều đó và ừ. VNX rất là mong muốn điều đó tức là làm thế nào để nhà đầu tư cũng có khả năng tự tự ra được cái quyết định à. dựa trên cơ sở là kiến thức ờ, được nâng cao sẵn rồi ừ. trên thực tế thì chị nghĩ rằng là cái ờ, cái cái, cái giáo dục về tài chính ấy, nó phải là một cái quá trình khá là hoàn thiện và nó không chỉ ở trong gia đình nó chính là xã hội môi trường nó chính là nhà trường và toàn xã hội khi mà có những cái chương trình tv hay, hay là những cái tác động đến cái đứa trẻ thế cho nên là cái việc giáo dục tài chính ở đây nếu như mình chỉ có cố gắng bố mẹ dạy không nhưng mà nó lên lớp nó nhìn thấy bạn nó như thế kia hay là ví dụ nó ở trường không được học cái gì cả ừ. rồi chính bố mẹ mình lại không làm gương mà ừ. nói thì một đường lại làm một nẻo thì nó sẽ không không bao giờ hoàn thiện được hơn nữa là cái cái cái cái cái khả năng cái kiến thức cái hiểu biết về tài chính của một người cái financial literacy của một người nó được đo lường qua rất là nhiều tiêu chí ừ. đo lường thứ nhất là qua cái kiến thức kiến thức là cái dễ nhất cái rất là đơn giản là để em à, dạy con về lãi suất như thế nào hoặc ừ. là tính toán ra sao compounding interest như thế nào nhưng cái cái cấu phần thứ hai cũng rất quan trọng đấy là cái cấu phần về thái độ chính là cái mà tuấn anh đang nói đến rất nhiều đấy tức là cái thái độ của nó với tiền là như thế nào cái giá trị của đồng tiền nó hiểu qua sức lao động nó như thế nào cái giá trị nó đạt được sau khi mà nó chi tiêu một cái gì đấy nó là cái gì đôi khi bỏ cùng một số tiền nhiều ít nhưng có khi cái cái, cái nhận về cái cái giá trị nó nhận về có khi lại không tương đương và ừ. mỗi mỗi, mỗi người nó rất là khác nhau và cái thứ ba cái rất quan trọng mà mà tớ anh cũng vừa đề cập đến cái câu chuyện tự do quyết định chính là hành vi khi mà mình đào tạo cho một đứa trẻ thì mình phải quan sát được cái hành vi của nó sau đấy nó như thế nào không chỉ cái câu chuyện là nó nó có thái độ tốt mà còn phải cái câu chuyện là nó phải có một cái hành vi tốt nữa nó biết yêu thương bố mẹ à, quý trọng sự lao động của bố mẹ nhưng đồng thời nó cũng phải biết à, à, chạy đến nó, nó nó không tiêu dùng lãng phí hay là nó chạy đến nó nó, nó bảo bố mẹ là như thế này như thế kia cái đấy mới là cái đích cuối cùng và chính vì vậy cho nên là khi mà đấy là định nghĩa của của OECD và World Bank về cái câu chuyện là finance literacy hay là finance à, capability là gì thế cho nên cái chuyện câu chuyện đấy là mình đào tạo nó cực kỳ toàn diện và ngoài ra có một cái điểm nữa là là trẻ con nó khó lắm nó không như là mình đâu không như người lớn đâu nó phải có cái sự gọi là nhắc đi nhắc lại thực hành à, và bằng một cái hình thức rất là vui rất là fun chứ nếu mình cứ suốt ngày à, cô dạy trên lớp và lãi suất là như thế này ừ. em phải tính toán như thế này thì nó sẽ rất nhanh buồn ngủ và nó sẽ nhanh quên vô cùng chị vẫn nhớ hồi bé khi mà bố mẹ chị cần à, muốn mình là đứa trẻ ngon thì lúc nào cũng nhắc lại là con sẽ là đứa trẻ ngon ngoan giống như tự kỷ trong tâm lý học ấy thì cứ nói dạ đi vâng nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì dần dần nó thành cái tiềm thức và nó cũng cũng cũng sẽ quen với cái đó thì ờ, ngay ở trong cái câu chuyện mà mà mà dạy về tài chính ở đây ấy, ờ, với kinh nghiệm của chị cũng như là khi mà bọn chị soạn cái giáo trình cho cho cho dạy trẻ ở trường học ấy cùng một khái niệm thôi nhưng cái độ tuổi khác nhau mình phải dạy khác nhau ví dụ như khái niệm về tiền chẳng hạn cái đứa trẻ mà học lớp 1 năm tuổi thôi thì chỉ cần nhận biết tiền dưới 100 nghìn đã là ừ. giỏi rồi ừ. nhưng cái đứa trẻ lớp 3 thì bắt đầu là phải nhận trong phạm vi 500 nghìn và bắt đầu biết cách là phân biệt và tính toán để để trong cái phạm vi 500 nghìn đấy nó biết nhân chia thị trường hay là ví dụ chi tiêu thôi chẳng hạn chi tiêu đứa trẻ lớp 1 nó chỉ cần đòi hỏi ở cái mức độ là nó nó biết uh, đi cùng với bố mẹ và nó tự tin nó giao tiếp nó, nó đưa tiền cho cái người bán hàng đấy đã là đạt yêu cầu rồi nhưng cái đứa lớp 5 thì nó lại phải ở một cái trình độ cao hơn khi chi tiêu là gì là nó đưa tiền cho người ta người ta trả lại tiền nó sai nó phải biết phản ứng ừ. nó phải biết có thái độ nó phải phải phải phản ứng lại là à, chú đang trả tiền sai con rồi thì đấy mới là đạt yêu cầu có nghĩa là nó phải biết tự ra quyết định cái đấy thì thì uh, trong cái quá trình mà đi dạy về tài chính thì bọn chị cũng uh, cũng soạn rất là nhiều những cái tài liệu cũng như là những cái cái cái gọi là materials để để dạy cùng cho trẻ con ví dụ như bọn chị có làm những cái bộ game để cho trẻ con nó vừa học nó vừa chơi qua game những cái cái kiến thức như là thu nhập này hay là chi tiêu này hay đầu tư ấy, thì mình phải dạy nó qua cái cách nó chơi nó chơi dần dần nó thấy là à cái hóa ra là đầu tư có lúc lỗ có lúc lãi thế tự nhiên nó nhận thức ở trong đầu nó là ừ. có rủi ro đúng không hay là thu nhập thì nó không chỉ từ cái nguồn là tiền lương mà có thể là thu nhập từ những nguồn khác như là à, bạn có thể đi ờ, viết báo chẳng hạn thì cũng có thể có thêm một nguồn thu nhập thế thì như vậy thì à, chị thấy là cái câu chuyện giáo dục tài chính nó là câu chuyện không hề đơn giản một chút nào nó cần phải có một quá trình thể bằng nhiều hình thức khác nhau và nó cũng thỏa được nhiều đối tượng đóng góp vào chứ không phải chỉ nhận bố mẹ bố mẹ không thì chắc là không và bố mẹ chắc chắn là phải là tấm gương mà đương nhiên rồi bố mẹ mà cứ nói là <laughs> con chi tiêu tiết kiệm thôi nhưng mà bố mẹ cứ đi mua sắm thoải mái thì chắc là con cũng khó mà có thể có được chính sách đấy nữa em thấy là chị Vân có nhắc đến cái cách là làm sao để tạo cho trẻ em để tiếp xúc với tiền một cách rất vui vui nhất khoa thì chị cũng nghiên cứu rất là sâu về cái vấn đề này thì chị có thể giới thiệu về cái cách mà để đưa trẻ em để tiếp xúc với tài chính dễ dàng nhất đây chị có có một số cái không ở chỗ này không số hai là không dạ. à đây à, ví dụ như là bọn chị có dạy trẻ con thông qua trò chơi mô phỏng bọn chị làm một cái board game trong cái board game đấy thì dạy trẻ à, board game mà chị gọi là đường đua tài chính à, nó hơi na ná giống cái cá ngựa tuy nhiên là những cái con ki cũng như là những cái cái cái cái thẻ bài nó là những cái thẻ về kiến thức về tài chính thế sau đó thì mình cho các con chơi à, cái bộ này là cho trẻ từ 8 đến 15 tuổi thì khi các con chơi thì các con sẽ thấy là nếu như mà mình à, những khái niệm về chi tiêu chẳng hạn thì mình sẽ cho con nhận một số khái niệm chi tiêu hay ví dụ khái niệm về trao tặng chẳng hạn thường là mọi người rất ít khi dạy cho con về giá trị về sự trao tặng này ừ. hay là chia sẻ như thế nào thì bọn chị cũng có những khái niệm như thế chia sẻ không hẳn là là bằng tiền có thể là bằng cái công sức của mình một ngày từ thiện này hay là chia sẻ những cái đồ vật cũ của mình thì thì ví dụ như trong cái board game này bọn chị dạy cho trẻ à, thông qua cái đó và trẻ nó chơi nó chơi ở nhà nó chơi cùng bố mẹ chơi cùng anh chị em thế tự nhiên nó cũng vui và nó dần dần nó học được một số cái khái niệm có những đứa trẻ nó chơi đâu phải bố mẹ phản hồi lại cho bọn chị là bây giờ các con là biết đi tìm hiểu tự đi tìm hiểu đầu tư là gì hay là à, rủi ro cá nhân là gì ừ. đấy thì qua những cái thẻ bài đấy thì bọn chị cũng cũng cũng cũng có những cái thông tin để cho trẻ có thể chơi và nó chơi nó chơi nó ngấm kiến thức tài chính nó rất là đơn giản nó rất là dễ nó không không phải một cái sự ép buộc gì cả và nó dần dần nó chơi nó thấy là à cẩn thận đầu tư cẩn thận không là gặp những cái rủi ro là là sẽ không được tiền đây gặp những cái sự kiện bất ngờ trong cuộc sống mà mình không biết trước hay là nếu như mình không mua bảo hiểm thì nhỡ có chuyện gì xảy ra thì mình mất hết tiền thì nó rất là sợ hay là ví dụ như bọn chị cũng có làm những cái sách giáo khoa à, sách giáo khoa cho tiểu học thậm chí bọn chị làm sách giáo khoa cho cả giáo viên để đi dạy về tài chính bởi vì hầu như giáo viên từ lớp 1 đến lớp 12 là những cái người mà họ không được có cái kiến thức background tốt về tài chính họ thường là được dạy rất là nhiều về sư phạm về các cái môn mà họ đang giảng dạy nhưng mà dạy về tài chính thì lại không thế cho nên là khi mà bọn chị đưa những cái giáo trình này cho họ thì gần như những cái bài học thực hành à, đi ra siêu thị như thế nào hay là à, cho trẻ dạy trẻ về chi tiêu như thế nào dạy trẻ về à, tiết kiệm như thế nào vân vân thì bọn chị soạn ở trong cái cái giáo trình đấy và cho chính giáo viên phổ thông luôn họ có thể họ có thể cầm cái cuốn sách đấy như là cầm tay chỉ việc để họ họ họ dạy luôn hay là bọn chị cũng có một cái hình thức khác là bọn chị làm một số cái à, cái tạp chí tạp chí cho trẻ à, học về tài chính nhưng mà có những cái hình minh họa truyện tranh rất là vui trẻ con nếu mà mình cứ nói suốt thì nó rất là chán thế nhưng mà cho nó đọc truyện tranh một chút thôi không nhiều thì nó sẽ thấy rất là thích và nó nó nó học được cái bài học thông qua câu chuyện tranh đấy hay là có những cái đố vui thuật ngữ về tài chính hay là thuật ngữ tiếng Việt tiếng Anh về tài chính rồi đố vui có thưởng thế là khi mà nó nhận được thưởng ấy là nó nó sẽ ngay lập tức nó sẽ sẽ rất là thú vị đây chị có mang đến đây mấy cuốn tạp chí đây cho mọi người xem qua để để cũng biết về cái cái tạp chí này ví dụ như tạp chí bọn chị gọi là tạp chí tài chính học trò và cái tạp chí này thì nó sẽ có rất nhiều chuyên đề chuyên đề là sử dụng tiền mừng tuổi cho Tết chẳng hạn hay là chi tiêu thông thái hay là chia sẻ là yêu thương thì ở trong cái tạp chí này nó sẽ có những cái à, bài học sẵn có những cái bài tập để trẻ con có thể thực hành luôn trong này và nó cũng có những cái câu đố vui hay là những tin tức trên thế giới những cái tấm gương của những cái người mà à, bé mà đã biết ừ, quản lý tài chính tốt hay là chi tiêu tốt thì thì bọn chị cũng đưa vào đây thì nó nó làm cho trẻ con cảm thấy cái việc học tài chính nó không khó nhằn tại vì thường cứ nghe nói đến tiền với tài chính thì cũng rất nhiều bố mẹ cũng lo lắng là có nên cho trẻ học hay không à, trẻ bé thì cần phải biết về tiền nhưng cái đấy thì chị nghĩ là dần dần khi mà xã hội phát triển thì tất cả các bố mẹ cũng nhận ra rằng là cái câu chuyện học tài chính là đương nhiên và à, cũng bộ giáo dục cũng đã đưa vào trong chương trình rồi cho nên nó cũng là một cái mà nhận thức của cả xã hội cũng đã tăng lên thì, thì, thì đấy, đấy là cái cách của bọn chị làm khi mà dạy cho trẻ và bọn chị cũng thấy rất happy bởi vì là trẻ con nó nó nó, nó sau khi nó nó học xong và nó thấy được thì bắt đầu nó phản hồi lại ừ. và nó rất là mong chờ cái tạp chí chẳng hạn hoặc là game thì chúng nó còn tự nghĩ ra cái luật chơi mới ừ. à, chúng nó bảo là cô ơi thế bây giờ em thay đổi cái luật chơi không phải là là là trao đổi nữa bọn em sẽ mặc cả với người chơi cùng tức là nó có sự tương tác không chỉ với với cái bàn game mà nó còn tương tác với nhau bây giờ em hết tiền thì em có thể vay của bạn bên cạnh và em sẽ trả cho bạn ấy lãi như thế nào tức là những cái khái niệm về tài chính đấy dần dần các bạn ấy sẽ được hình thành thì qua những cái game ờ, vì ờ, là may là tức lần đầu tiên em nhìn thấy bộ chơi nhưng mà thực ra em đã lít ờ, khá nhiều lần trẻ con chơi cái này à, uh, nhưng mà không phải bộ mình bộ khác bộ monopoly ừ. đúng không Thế thì uh, lâu đây đây là cái bộ trên uh, dạ thì trong cái này nó may quá chị nói thì là em <laughs> tức là em cũng có cái này tức là em nhìn nhận thêm một cái này nữa tức là khi mà chơi thì trẻ con rất là sáng tạo trẻ con ừ. sẽ có những cách chơi mới như vậy thì là trên cái đây có cái bot này, này. Vâng. những cái khái niệm liên quan đến à, thu nhập đầu tư này rồi chi tiêu tiết kiệm rồi các cái sự kiện bất ngờ xảy ra vâng. rồi các cái thẻ ví dụ như thẻ như này có thể là mừng thọ cho ông chẳng hạn đây là một hoạt động chia sẻ uh, cho ông và nó cũng thấy trẻ con nó cũng tự thấy được những cái khái niệm về lòng nhân ái rồi ừ. về, về cái sự chia sẻ dạ, rất là hay dạ. ừ. hay là ví dụ mua dụng cụ dạy học cho trẻ em nghèo thì đây là một cái chi tiêu nhưng mà chi tiêu này thì cũng rất là ý nghĩa nhưng mà nói chung là nội dung của các cái cáp này nó rất là phù hợp với các trẻ từ độ tuổi từ 8 đến 10 à, cái vâng. có tức là khi mà rồi ờ, trẻ con ừ. tham dự cái này à, xin lỗi không phải tham dự vụ này vì em ừ. chưa biết vụ này ừ. à, thì nó có có nảy sinh một chút xíu vấn đề để từ cái quan điểm từ góc nhìn của em thôi cũng chia sẻ cho mọi người luôn tức là có một góc nhìn là giàu có là một cái khái niệm cá nhân ừ. mặc dù tài chính là tài chính cá nhân nhé ừ. nhưng có một rất là chúng ta rất là nên để ý cái cái cái cái cái cái, cái, cái điểm này trước đây giàu có là hoặc các đồ chơi là hay mang tính chất là cá nhân hóa cái người giàu ừ. hoặc là khu biệt cái người giàu lại như kiểu chúng ta có cảm giác như người giàu là một cái ốc đảo gì đấy và là như kiểu người khác không không không không không nhảy vào được cái ốc đảo đấy ừ. thì thực ra cái cái trò chơi mà mà, mà tài chính cá nhân khác ấy, để em xin lỗi chơi chơi trò này ừ. thì cũng muốn là hướng dẫn trẻ em chơi với một cái một cái tư duy rằng hợp lực ừ ở đây thì cũng có thể là vay tiền nhưng mà vay tiền nó vẫn chưa toát được hảo hẳn ý hợp lực cùng chơi theo nhóm ấy hợp lực tức là chúng ta hoàn toàn có thể chơi một cái trò chơi mà ở đây ví dụ như ở đây 5 người 5 người giàu nhất nhanh nhất có thể của group 5 người chứ không phải là của một người đúng rồi không phải từng cá nhân à, chúng ta có những cái lịch sử chúng ta có những trò chơi mà hầu hết các trò chơi chúng ta chơi theo xu hướng là competing ừ. đấu nhau và như thế trẻ con dần dần có một cái tư duy một cái tác phong rất là xấu ở cái điểm là mình phải là nhất lớp này ừ. mình phải thắng ba bạn còn lại ừ. hoặc là dụ bàn này có 5 người thôi mình phải chiến thắng ừ. cái chiến thắng đấy thì là một cái điều uh, tốt trong một số lĩnh vực thôi ừ. nhưng mà về mặt kinh tế mà nói thì chúng khi mà chúng ta có một nền kinh tế hợp lực ừ. thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều ừ. uh, cái hợp lực mới là thực tế ở trên đời sống mà khi ờ, trẻ con lớn lên trẻ con lớn lên chúng ta sẽ gặp rất nhiều trường hợp hợp lực chứ chúng ta gặp rất rất ít trường hợp là là là là là, là đối kháng bây giờ cái tính đối kháng nó không không không còn ừ. được để, để cao nữa thì ờ, cái trò chơi mà đưa phụ huynh mà đi ngồi chơi cùng thì cố gắng làm sao mà sửa giải trò chơi đó hoặc là giải thích để cho cái trò chơi nó biến thành một cái trò chơi hợp lực ví dụ như là có một cái cổ phần một công ty chẳng hạn như ừ. thế hoàn toàn khi mà có một cái cơ hội mua thì hoàn toàn rằng là Ờ, cả bàn chúng ta cùng mua ừ. chúng ta chia sẻ cái cơ hội đấy cho cả bàn tức là uh, chơi theo nhóm đấy và mục tiêu của chúng ta là tất cả chúng ta ở đây là đều thắng chẳng hạn ừ. hoặc là tổng tiền tất cả chúng ta ngồi đây là to, lớn nhất chẳng hạn hoặc là chúng ta không bỏ rơi một ai cả tức là ừ. cái người mà thấp nhất cũng được cũng, ờ, cũng được là không tỷ phú chẳng hạn như thế thì mỗi một cái lần thay đổi cái cái cái logic đấy của của game đấy thì cũng sẽ mang một cái tươi mới đến cho cho trẻ con chơi ừ. tránh chúng ta mang một cái trò chơi kiểu đối kháng mà sau đó trẻ con các anh chị biết đấy là trẻ con rất là ăn thua <laughs> trẻ con đơn thuần nếu mà nó thua ấy, thì là nó thua ba lần là nó chán á nó nó không chơi nữa thật mà trẻ trẻ con nó nó nó nó cũng competing từ ở ví dụ như chị nói đấy là ở môi trường ở ờ, trường như thế thì vâng. ờ, điểm số đã bị competing rồi mà đến các môi trường khác cũng lại bị lặp lại thì, thì, thì thực, cái áp lực thực ra chị nghĩ là mình mình ờ, khi mà dạy cho trẻ thì có rất là nhiều những cái mình có thể lồng ghép trong cái câu chuyện về tài chính chứ không chỉ là dạy về tài chính và ừ, nói chung là nó sẽ có cái hay có không hay nếu như mà nó chủ nghĩa là là đồng đồng hóa tất thì nó cũng có cái dở nhưng mà cái cạnh tranh nó cũng có cái hay nó cũng kích thích tức là cái gì nó cũng có cái mặt này ừ. và mặt kia cho nên là ừ. mình phải khéo léo kết hợp và thực ra thì bố mẹ ngay ở cái câu chuyện bố mẹ cùng chơi với con đấy nó cũng thể hiện cái sự chia sẻ của bố mẹ thời gian với con Đúng. bởi vì cái đấy là cái mà chị nghĩ là nó rất là thiếu ở trong xã hội hiện nay ai cũng bận rộn không chơi với con và con cứ cắm mặt vào ipad này iphone rồi rồi rất là nhiều những cái trò chơi mà nó mang tính <laughs> rất hấp dẫn thực ra là bây giờ chị thấy sau cái đợt à, covid 19 này thì mọi người cũng nhận thấy là online rồi các cái hình thức nó phát triển kinh khủng nghề thì trẻ con cực tìm nhiều phương tiện để nó học và nó chơi online một mình đấy thì là không không biết mọi người có để ý không tức là đã có một cái nghiên cứu này trước đây chúng ta có những cái game của những thời gọi là 8x là ừ. cái game đấy gọi là game mà mọi người chơi là có sẽ có hai cái tay cầm ừ. tức là cái hồi đấy là cái cái cái trò chơi hồi trẻ chơi, chơi là chúng ta có một cái thế hệ bảy tám x là chơi những cái game mà là hai người phối hợp thì cùng đạt một, một cái mục tiêu ừ tất nhiên trong game này thì có những game đánh nhau không nói nhưng mà đã là hai người nhưng mà đến thời điểm này chúng ta nên nhìn lại là trẻ con chúng ta đang chơi hoặc chính chúng ta đang chơi những cái game gọi là game một mình chống tất cả ừ. anh hùng ấy. cái cái loneliness đấy cái cái cái cá nhân cái cá nhân hòa đấy thì mặt mà tốt tức là người ta khi mà thiết kế game người ta tạo ra một cái cá nhân nhưng mà cái ngược lại cái điểm ừ. yếu của cái việc đấy rằng là chúng ta dần dần có một xã hội và dần dần coi những cái việc ừ. tiền bạc gần như là đến là vấn đề của cá ừ. nhân tôi và họ rất là cô đơn trong việc đấy họ rất là khó khăn để chia sẻ việc đấy ừ. hiện tại chúng ta đang có một cái chỗ rất là khó khăn để khi mà cứ động đến vấn đề là tiền bạc thì hình như là ví dụ em hỏi chị là là, là về vấn đề tài chính của chị thì lập tức là ờ, là là nếu như mà người bình thường thì người ta sẽ có có có một cái gì đấy rất là uh, privacy ra cái tức là hỏi như kiểu hỏi xoáy gì đấy ừ. ừ mặc không, dù thực ra ý không phải thế để mà chia sẻ. không dễ chia sẻ ừ. thì chị Vân có giới thiệu và anh anh Tuấn Anh cũng giới thiệu về cái là tiếp xúc với trẻ bằng qua các chuyện này hay các trò chơi hay là những cái hình thức rất là nhân văn và rất là ý nghĩa cho các trẻ em vậy thì trên thực tế thì ờ, các anh chị cũng có con thì mình thực tế mình đã dạy con mình như thế nào và có có bài học gì rút ra để cho các phụ huynh có thể ờ, học hỏi sau những cái ờ, trải nghiệm đó Xin mời anh Quang con, anh thì con, à, con mấy tuổi thật ra mình mình cả hai bé nhưng mà à, chúng ta hiểu rằng là vì vì chúng ta trong một gia đình đấy thì, thì đôi khi mình cũng không thể quyết hết được đâu cái việc là mình sẽ à, dạy con như nào thì ờ, cũng rất là tôn trọng các bà mẹ vì dù sao thì <laughs> cái cái đứa con ở trong bụng mẹ móc ra mà bố là chỉ giúp ờ, bà mẹ có đứa con thôi nếu mà nói thẳng ra như vậy mình ý mình nói như thế không có nghĩa là mình không có trách nhiệm với con nha nhưng mà nếu mà mình nếu mà mình mà có trách nhiệm với cả vợ ờ, được uh, thôn cái việc đó thì mình nghĩ như này là cái tài chính nó chỉ là một phần trong cái cách mình dạy con thôi uh, mình muốn giải quyết từ từ gốc gác trước thôi tức là như hồi nãy ờ, đưa ra cái mô hình mà phân tích cái sự sai lầm đó. đúng không thì nó sai chỗ nào ta sửa chỗ đó thôi ta sửa hai cái đầu tiên là ta sửa cái tam giác ở bên trong của cái đứa trẻ trước và ta tác động vào cái môi trường bên ngoài của nó hai cái đó đều đều có tầm quan trọng hết đúng không thì cái tam giác bên bên trong là uh, mình cần dạy cho nó để nó có cái ờ, cái trí tuệ thì trí tuệ của nó nó sẽ giải quyết rất nhiều thứ Rồi hôm qua mình cũng có trao đổi với, với duyên trên đường có việc đi về nói luôn đó là bây giờ nếu mà chỉ chọn gọi là hai thứ gì đó để dạy cho cho những đứa trẻ thôi từ nhỏ ừ. thì đầu tiên mình sẽ chọn nó học về Phật và cụ thể trong đó là tư duy về nhân quả nó hiểu về tư nhân quả tự nhiên nó sẽ hiểu rằng là nếu nó không cố gắng từ những hành vi từ bé này thì đến lúc nó lớn chắc chắn nó sẽ trả giá ừ. đúng không tự dưng cái đó nó sẽ giúp cho nó điều tiết được rất nhiều hành vi thứ hai nữa là mình dạy cho nó về cái cái nghị lực của nó trong cuộc sống để khi nó gặp khó khăn nó hiểu cái đó là cái rất bình thường là nó vượt qua ừ. và nó hiểu được một cái lối sống tri túc mình sống mình biết đủ thôi là mình hạnh phúc rồi ừ. đúng không ạ và mình dạy nó cái sự yêu thương người khác thì tự dưng ba cái trụ cột đó mặc dù nghe qua các bạn không liên quan tài chính ừ. nhưng thực thực sự là rất là tài chính luôn đúng không ạ ừ. đúng không? nếu mà mình ăn ít thôi thì chắc chắn là mình sẽ để dành được nhiều tiền <laughs> mình có trí tuệ thì mình sẽ biết đầu tư và mình có yêu thương thì tự nhiên mình giao nhanh tốt thì ai cũng sẽ giúp mình hết các ừ. bạn rồi thì đó là cái tam giác bên trong chứ còn cái môi trường bên ngoài à, thì bây giờ làm sao những đứa trẻ nó không chỉ có trong gia đình cô Vân nói rất đúng không phải chỉ trong nhà không mà còn ngoài xã hội nữa thế thì bây giờ làm sao thì môi trường bên ngoài cả à, thầy Quân có khái quát tốt hết nó có ba cái tam bảo mọi người nhớ không thầy hiền trí này tủ sách tinh hoa và nhóm bạn tốt đúng không thế thì bây giờ ta tác động vào ba nhóm đó thầy hiền trí thì ví dù gì nó cũng tới lớp rồi thế là có lẽ là bố mẹ bố mẹ bố mẹ nên chủ động ha ờ, thực ra bố mẹ nào cũng yêu thương con đó nhưng mà mình nghĩ là yêu thương nó phải có trí tuệ cơ ừ. chứ còn yêu sai lầm thì Ngày hại con thôi đúng không? ví dụ như tiếng hàn của vân có nói về cái chuyện bao bọc quá này hoặc là không cho con cái quyền là mắc sai lầm con nó được quyền mắc sai lầm và nó học từ cái sai lầm đó mình cũng thấy trong nhiều gia đình thật sự cái đứa trẻ nó thấy tội nghiệp cực nó đi học về mà nó chỉ hôm nào có điểm gì đó 6 điểm thôi là thôi, thôi xong rồi đó rất là mệt mỏi với nó luôn tại sao như vậy nó được quyền mách sai lầm để nó cố gắng nên là các, các bố mẹ người do thái bảo luôn tức là những người những bố mẹ mà 10 100 điểm là thua những bố mẹ 8 80 điểm ừ. bố mẹ hoàn hảo quá là thành gây sức ép cho con ừ. bố mẹ vừa vừa thôi thì con có cơ hội tiến bộ lên đã thế thì bố mẹ à, có thể tác động vào thầy hiền trí là đi tới tâm sự với các thầy cô ở trường đúng không cứ nói thẳng luôn bảo là kiểu quan điểm của tôi về con cái như này dạy con như này thì nó cứ trao đổi thẳng thắn và đôi khi mình cũng nên có cái tách tích tức là vì mình cũng hiểu là các thầy cô đặc biệt là từ mầm non cấp 1 đúng không thu nhập rất là thấp thôi chúng ta thương con chúng ta sẵn sàng chi tiền hỗ trợ các thầy cô <laughs> các thầy cô chú ý hơn tới, tới các con mình. nghĩ là cũng nên như thế chả làm sao đừng có nói cho đứa trẻ biết thôi sao đâu đúng không? Đấy, thì thì để mình lòng ghép những câu chuyện nó vô thầy cô cũng cùng dạy mình này rồi nếu mà trong gia đình ông bà như nào mình cũng phải nói vì nếu mà mình dù mình dạy đứa con kỷ luật rồi nhưng mà ông bà lại chiều thì lại thành hỏng hết thì mình cũng phải nói hết tất cả nhà nào mà có thuê giúp việc thì cũng có nguyên tắc đó để chúng ta consistent chúng ta có một cái môi trường ok rồi theo về tủ sách cũng thế đúng không câu chuyện này để để thật là nhiều ở nhà ở nhà của em của mình là sách khắp nơi ừ. trong buồng ngủ là trên, ngay lập tức nó ngủ dậy là với tay sách nó đọc được luôn ngoài phòng khách cũng có sách để ở ờ, cái kệ sách ở đó và cái tủ sách của bố mẹ được bán hết trái thì cũng là luôn cái bọn nó mà tốt thế thì bây giờ ta đi chọn những cái gia đình này ví dụ như nếu mà chúng ta đồng nghiệp với nhau đây họ nhà làm tài chính hết chúng ta lâu lâu ta đi giải ngoại ta nói về câu chuyện tài chính với nhau các đứa trẻ nó cùng biết cái tự nhiên là làm như vậy ta có được cảm giác mình làm tốt cảm giác bên ngoài tốt chắc chắn là đúng không <laughs> chị sợ là là nếu mà mình ờ, tại vì thực ra ấy dạ. nó cũng giống như IQ ấy là ừ. ờ, mỗi đứa trẻ mỗi một cá nhân thì có một cái EQ về tài chính nó khác nhau giống như hai đứa nhà em rõ ràng một đứa là EQ cao một đứa EQ, là khác đúng không về cái FQ là cái gọi là ừ, ờ, cái chỉ số về thông minh về tài chính ấy thì mỗi người mình sẽ có rất là khác nhau thì nó sẽ liên quan đến câu chuyện mình học như thế nào có những đứa trẻ chị chị thấy là thực sự nó không cần phải học nhiều đâu tự nó nó đã có một cái bản năng nó rất là giỏi rồi à, con bé như chị là một cái điển hình mà chị cũng nghĩ là thật ra cũng không phải vì mẹ dạy chị cũng dạy ít lắm chị cũng không phải là quá dạy đâu nhưng mà chị có cảm giác như nó rất là có ý thức về cái việc đấy mà chị nghĩ là cũng chắc là hơi gen vì anh nhà chị cũng làm về tài chính ờ, tại vì ừ, chị, chị, chị đoán là như thế nhưng tại vì thực ra thì chị cũng không dạy ờ, trẻ à, dạy con của chị nhiều nhưng mà ví dụ bây giờ chị thấy là nó rất là cân nhắc khi mà nó tiêu cái gì nhất là ừ. tiền mừng tuổi của nó mà chị cũng rất là open với nó là à, con thích mua cái này cái gì mẹ sẽ chỉ cho con từng này tiền thôi còn nếu con thích thì con có thể lấy tiền mừng tuổi của con để con con mua mẹ không phản đối vì đấy là tiền của con mẹ chỉ giữ hộ con tiền mừng tuổi thôi nhà chị là là con có cái tài khoản tiết kiệm mà mẹ đứng tên nhưng mà con vẫn có một cái thẻ rất là xinh thế là ờ, tự nhiên chị thấy nó cân nhắc hẳn nó cân nhắc lắm nó tiêu cái gì là nó phải suy nghĩ hay mua cái gì thì nó cũng rất là suy nghĩ là có nên mua hay không hay là ví dụ như là nó nó nó, nó chia tiền của nó ra cũng giống như là em nói về mấy cái lọ ấy nhưng mà đối với trẻ con thì nó đang đơn giản nó chỉ có ba họ lọ thôi lọ một là lọ chi tiêu lọ hai lọ tiết kiệm lọ ba là lọ chia sẻ ba cái sos ấy. Ừ. thế nhưng mà uh, chị thấy là nó cũng biết trích ra một phần để mua cho bố mẹ hay là mua cho ông bà thì nó để riêng ra và nó hôm nó bảo với mẹ có hôm trước nó vừa nói chị là hôm nay con sẽ trả tiền trả sữa cho mẹ nhưng chị bảo con thấy đâu tiền mà trả mẹ mẹ yên tâm đây là cái số tiền mà con có mẹ trích riêng rồi đấy là tiền riêng <laughs> thì chị nghĩ là cái đấy nó cũng một phần là do mình tạo cho con một cái môi trường nhưng mà cái quan trọng là mỗi người cũng có một cái EQ khác nhau đấy cũng, mà cũng... à, tuy nhiên em thì uh, quan điểm của em khác em ừ. nghĩ là riêng vấn đề về tài chính ấy, thì bất kể con trong gia đình nào chúng ta làm ở bất kỳ lĩnh vực nào tài chính là một vấn đề giống như mạch máu của con người ừ chứ mình không không không cần cái phân biệt là do những người này làm trong ngành tài chính đứa trẻ <laughs> những vực khác đều rất là cần <laughs> đều rất là cần được finance hết ừ. là vấn đề chung bằng điểm của em à, là nếu mà hỏi về cá nhân thì là thực ra mình ờ, ngày xưa mình hồi bé mình có một cái giải đó là giải học sinh ờ, nhà nghèo vượt khó ừ. <laughs> thế thì mới gần đây hay nói chuyện bạn bè là cái giải đấy bây giờ nó còn thua cái giải là à, học sinh nhà giàu vượt dễ vượt sướng vượt sướng vượt <laughs> sướng bởi vì cái giải sẽ giải nhà, học sinh nhà giàu vượt sướng bây giờ nó rất là khó để để cho các cháu nó nó qua được <laughs> cái việc khó đó là gần như nó là nó là bản năng, bắt buộc nó không bắt buộc của như vậy mình nhớ hồi nhỏ là mình đi bộ từ nhà đi đến trường chắc là cũng phải trải qua bao nhiêu các nếu mà có nhiều tiền như bây giờ thì chắc phải trải qua biết bao nhiêu các cái hấp lực sữa đường ví dụ như kẹo bánh như thế hồi đấy có kẹo bánh có chứ ừ. nhưng mà làm gì có tiền đâu rồi đây làm gì có tiền đâu mà chúng là không có cơ không có lựa chọn <laughs> không có cái lựa chọn đấy chỉ người thôi đứng đấy người thôi thế nên là yeah, cái giải bây giờ là giải mà thẳng. dành cho các cháu là giải học sinh nhà nhà giàu vượt dễ ừ. thế thì ý là muốn nói là cái câu chuyện là bởi vì nó dễ quá nên là thành ra là cái cái cái cái phương pháp cái cái cái cái cần, cần sự đồng hành ấy, nó phải càng phải lớn hơn nữa nó phải lớn hơn nữa luôn vì cái câu chuyện rằng là làm thế nào để để để để không không hẳn là kiểm soát vì nếu mà chúng ta biết thừa rồi nếu mà kiểm soát thì thì buông tay thì thì con nhà mình không đi được tương tự như một bài toán là ví dụ như là các anh chị có con thì các anh chị nếu mà tụi anh hỏi mời các anh chị nhớ lại cái lần đầu tiên các anh chị dám để cho con anh chị đi tự đi qua đường ấy, các anh chị sẽ nhớ nhất cái cảm giác đó chỉ có những người bố mẹ thì mới thấy được thôi là... chúng ta có thể dắt được sang đường không có chúng ta có thể dắt con được chúng ta sang đường mãi mãi không xin lỗi không chúng ta dắt được sang đường một lần chứ chúng ta dắt được sang đường nghìn lần con yêu cầu chúng ta vẫn dắt được sang đường nhưng mà đến lần nào đó chúng ta không còn dắt được nó sang đường nữa vậy thì cái tâm thế của đứa trẻ con lúc đó như thế nào tâm thế của bố mẹ lúc đó như thế nào ừ. mình có sẵn sàng buông tay không cái, cái cái cảm giác đó chỉ có phụ huynh mới có được thì chẳng qua là bây giờ cái skill cái cái, cái, cái kỹ năng sang đường là, là, là để cho con mình xây dựng như thế nào và bản thân nó cũng có một niềm tin ở trong nó thì cái đó thực sự nó là, là, là, là <laughs> nó là cả vấn đề ở, ở trong thời thời buổi hiện tại ờ, thời buổi hiện đại như bây giờ đúng là nó là cả, cả chị vẫn thấy cái quan trọng nhất cái yếu tố then chốt để một đứa trẻ mà nó hình thành được đấy là cái nhận thức của bố mẹ tức là bố mẹ mà thực sự thấy được tầm quan trọng của cái câu chuyện dạy trẻ từ bé về tài chính ấy, thì bố mẹ sẽ có rất nhiều cách ừ. rất nhiều con đường nó không có một cái nhà nào giống nhà nào cả và cũng không có một cái đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào cả nhưng nếu bố mẹ mà nhận thức được điều đó rồi ấy, thì thực sự là chị thấy thường các gia đình như vậy thì con thường có cái nhận thức rất là sớm và cái điều đấy nó tốt cho con trong tương lai vâng. ừ. cái điểm này thì em đồng ý với cô Vân tức là nó phải xuất phát từ giống như chánh kiến đấy, người ta phải có từ từ cái nhìn thấy đúng là thì nó mới nhận đến hành vi được. ừ. đấy, trời, tại trời. vì cái, cái cái nhận thức quan trọng lắm kể cả đối với bản thân bố mẹ nữa và đối với bản thân cái việc mà dạy con nữa nhân nhân cái câu chuyện về tránh kiến với nhận thức ấy thì em cũng có một cái câu chuyện thực của nhà em ừ chia sẻ cho mọi người ngồi đây cũng như là quý độc giả đó là cái năm đầu tiên mà em bé lớn như em vào lớp 1 thì à, thì thì mình cũng không lúc đấy cũng không không có giáo dục tài chính hay là gì cho con nhiều thế nhưng mà thấy một thời gian về thì cũng có tâm sự cũng có, có hỏi han chuyện trên lớp của con thì con lại kể chuyện là con không được chơi với cái nhóm bạn này do một bạn đứng đầu cái nhóm đấy bạn ấy à, tẩy chay bằng các bạn là đừng chơi với mình nữa thế mình mới hỏi là ơ thế lý do vì sao mà các bạn ấy lại không chơi với con thì à, con em trả lời là các bạn nói là nhà mình nghèo còn nhà các bạn ấy giàu ừ. cho nên là không chơi được với nhau ừ. xong như bình thường thì mình nếu như mà các bậc phụ huynh bình thường thì cũng có thể là lúc ấy là rất là căng thẳng vì dạ. động đến cái dạ. khái niệm giàu nghèo ừ. thì nó gần như là nó chạm đến một cái gì đấy tự ái ở trong trong trong mỗi con người ấy ừ. nhưng mà lúc đấy thì thôi thì mình cũng đi ừ thì chắc là mình nghèo thì mình đồng ý với cái quan điểm là <laughs> các bạn đánh giá thì mình mới hỏi là hay cái tiêu chí nào mà các bạn lại đánh giá con là nghèo còn các bạn là giàu ừ. thì à, con con của em có trả lời là nhà các bạn thì có ô tô ừ. còn nhà nhà nhà mình thì không có ô tô ừ. vì nhà em thì cách trường của con chắc là đâu đó là chắc phải đến một cây nhỉ anh nhỉ từ đây ra trường Trưng Viên từ Hai Bà Trưng ra trường Trưng Vương ừ. thế chắc là tầm đấy cho nên là con đi xe máy bố bố đeo con bằng xe ừ. máy đi đi đi học còn các bạn thì được đi ô tô ừ. xong rồi lại câu chuyện đấy đấy chưa chấm dứt lại mấy ngày sau lại em bé học mẫu giáo nhà nhà em lại có cái câu chuyện như thế là mẹ mẹ ơi nhà mình nghèo đúng không bảo thế lý do vì sao mà con lại lại lại lại nói là nhà mình nghèo vì các bạn ấy bảo các bạn ấy được đổi nhà nhiều lắm còn nhà mình thì cứ vẫn cứ ở nguyên ở đấy <laughs> chẳng thấy đổi đi đâu cả thế xong mới là à hóa ra thế là đấy là cái tiêu chí như thế tức là tiêu chí như thế mà các con có thể là áp đặt vào hay là mình đem ra so sánh với nhau ừ. thì lúc đấy thì mình cũng cũng, cũng đồng ý thôi bởi vì là cái bộ tiêu chí của mỗi người hay là cái tài chính cá nhân của mỗi người nó sẽ có một cái bộ tiêu chí riêng mình cũng sẽ không can thiệp được vào là à như thế là cái tư tưởng như thế của bạn ấy là đúng hay là con như thế này là là chưa đúng hay là bạn ấy là chưa đúng hay là mình đúng thì em nghĩ là mình cũng không nên bị mắc kẹt vào cái đấy ừ. mình mình mình nên tập trung vào một cái là mình mình mình đồng ý à mình mình có thể là lúc đấy mình cũng biết là sau đó mình sẽ hỏi về cái cảm xúc của con lúc đấy là khi mà nếu như uh, cái cái em bé nhỏ ấy, thì em em ấy cũng nói nhưng đấy là cái câu chuyện ừ. chuyện chuyện nó nó nó bình thường thôi nhưng mà em bé lớn thì thì thì em có làm rất là kỹ em hỏi bạn ấy là thế con cảm giác của con như thế nào khi mà các bạn đi nói là nhà mình nghèo ừ. còn nhà các bạn đi giàu mà các bạn lại được đi ô tô của mình thì chỉ có đi xe máy thôi thì à, con em lúc đấy cũng chưa chưa trả lời ngay được câu đấy ừ. nhưng mà mình cũng chưa muốn đưa câu trả lời cho con thì, thì mình nghĩ là thôi thì con cứ mẹ cũng chưa tìm được cái câu trả lời đâu cho nên là con cứ nghĩ mấy hôm đi xong là mấy hôm nữa mẹ con mình lại nói chuyện với nhau ừ. thì mấy hôm sau em lại quay lại cái vấn đề đấy để hỏi xem là thế cái cảm xúc của con như thế nào cái cảm giác của con thế nào mà khi mà các bạn ý lại à, không đồng ý chơi với con thì con con con con bé lớn như em đã có giải pháp là con có nhóm bạn mới rồi bạn tức là các bạn ấy không quan tâm con đi ô tô hay là đi xe máy mà các bạn ấy chơi với con rất là vui chơi là chỉ là chia sẻ với nhau về sách vở về về câu chuyện rất chi là rất rất rất chi là trẻ con của các bạn ấy như là cùng nhau khám phá những cái như kiểu căn cứ bí mật nào đâu đó ở trong sân trường chẳng hạn thì rất là may lúc đấy em vui quá vì là chưa kịp đưa ra giải pháp hay là chưa kịp hướng dẫn gì thì con mình đã có giải pháp rồi với lại à, mấy hôm sau thì lại thấy bạn ấy nói rằng là con nghĩ là giàu nghèo cũng chẳng phải do cái ô tô mà do cái thái độ mẹ <laughs> con con thích uh... thái độ thái độ gì đấy thì lúc đấy mình thì thì em lại hỏi tiếp là cái thái độ như thế nào là giàu của con mình rất là ờ. may mình được học cái khóa coaching là mình rất là thích đặt câu hỏi mà đấy thực ra cái chuyện đúng sai nó cũng khó nói dạ. đúng đúng như linh nói như thế thật cho nên là ừ, quay đi quay lại mình nghĩ là những cái biện pháp dạy con mà cái kiểu phương pháp này phương pháp kia nó nó vẫn chỉ là biểu hiện phần ngọn thôi ta nên dạy con mình những cái thứ rất là cơ bản basic từ gốc mình nếu mình tư duy về nhân quả mình dạy nó những giá trị cơ bản cơ bản giá trị mà như này em vừa nói xây cái nỗ lực bên trong tự tự dưng nó sẽ biết happy với những cái thứ đó dạ. với cả chị nghĩ là cái trường hợp của của, của linh ấy thì cũng rất là nhiều phụ huynh gặp điển hình đấy nói về câu chuyện là nhà nhà mình xấu lắm không muốn mời các bạn đến nhà ừ. chơi ừ. hay là nhà, nhà mình xe nhà mình không đẹp bằng xe nhà bạn thì thực ra những cái đấy chị nghĩ là cái quan trọng là mình phải xây dựng cho con ngay từ những cái nội lực ấy vâng. những cái mà để con nhận ra được cái giá trị gì là quan trọng trong cuộc sống này vâng. hay là thực sự phải biết ơn và mình nhìn thấy được cái sự biết ơn đấy thì tự nhiên con mình nó không bao giờ có sự so sánh nữa đâu ừ. nó tự nhiên nó thấy là à ví dụ như mình thấy nhà mình xấu hơn mình có một cái mái nhà để che mình cho con mình xem những cái đứa trẻ một cô ấy, hay là nó không có bố mẹ ấy. tự nhiên nó sẽ thấy là à mình như vậy đã là quá may mắn rồi và cái cái câu chuyện về tài chính nó chỉ là một phần thôi ừ. chứ còn chị nghĩ dễ, chúng nó sẽ so sánh nhiều lắm trẻ con không tránh được đâu ừ. nhưng mà mình mà để cho con mình có bản lĩnh ấy, thì mình phải dần dần cho con những cái giá trị nội lực thì nó sẽ sẽ lâu bền hơn đó là cũng là những cái chia sẻ của các chuyên gia về nói về vừa về kiến thức hay là về những cái trải nghiệm thực tế khi mà dạy con của các chuyên gia vậy thì các anh chị ừ, cũng đã nghe các chuyên gia chia sẻ thì có, có câu hỏi thì muốn đặt cho các chuyên gia của chúng tôi không xin mời các bạn hoặc là các bạn có quan điểm gì thì cũng ờ, trao đổi lên đây ta cùng ờ, trao đổi thêm anh Tuấn anh Tuấn có rất nhiều kinh nghiệm ờ, dạy con tài chính anh Tuấn có thể chia sẻ em xin hỏi mấy câu thôi nhiều quá chỉ chờ để được hỏi bởi vì hôm nay với mai với chị Vân đây thì cho em hỏi câu này tức là lúc nay chị nói phần mà cái phần việc a thu của trẻ em thì em cũng rất là quan tâm việc này tức là uh, vấn đề của trẻ trẻ em mà độ tuổi trong thời gian mà dưới dưới cấp ba vấn đề quan trọng nhất của họ đó là cái tâm lý bày đàn tức là cái tính tham thua rất là cao ừ, ừ, ừ. thì trong trường hợp đấy ví dụ như con em là đặc biệt con em mà ở với thằng xấu với thành xấu ở thằng tốt thì thằng tốt <laughs> thì rất mong muốn là chị có thể bày em một cách nào đó có thể cho con này ừ, hai nữa là <laughs> một câu hỏi anh anh họ câu về trò chơi hình hợp lực ấy em rất là hay nhưng mà em chưa biết nó triển khai nào thì anh có thể chia sẻ luôn là một cái trường hợp cụ thể luôn chơi game như nào à, hợp lực như nào bởi vì nếu như hợp lực như thế như em nói em ngồi nãy giờ em ngồi tư duy ấy, chưa nghĩ là cách nào để cho nó vui lên được ạ tức là thông thường thắng thua nó có happy chứ còn nếu không thắng thua em xem chưa biết nào làm nào để happy được đó À, một cái câu hỏi nữa rằng là từ nãy giờ cả cái panel của panel của mình là nó nhiều về cái tiết kiệm nhưng mà em nghĩ rằng cái phần mà về cái kiếm tiền rất là quan trọng ừ. thì có thể anh chị có thể chia sẻ thêm một chút tư duy thêm một chút về để con kiếm tiền ừ. Rồi, cảm ơn câu hỏi rất là hay chắc là chị xin phép trả lời trước bởi vì <laughs> câu của chị trước thực ra cái câu chuyện mà Azure với cả câu chuyện mà bắt trước bày đàn cái tâm lý độ tuổi đấy nó là đương nhiên mình không thể nào mà tránh được thay vì đấy thì chị nghĩ là mình mình cố gắng mình hướng cho con mình và mình như lúc hôm nãy cũng vừa trao đổi là tạo cho con dạy cho con dần những cái giá trị thực sự là quan trọng chị kể một cái ví dụ như này để thấy là mình cũng có thể thay đổi được đấy à, khi mà bọn chị dạy tài chính cho các bé ở trường am ấy các bé trường An thì đa số là rất là thông minh và rất là giỏi này và thật là các bạn ấy thông minh mà cũng có một số bạn khá là độc đáo nữa thế thì khi bọn chị dạy thì bọn chị thấy là các em mới chia sẻ là gì ví dụ như hiện nay ở cái cái cái học lớp học phổ thông cấp 2 và cấp 3 các bạn có hiện tượng là vay tiền lẫn nhau vay tiền của nhau để đi uống trà sữa và có thể vay tiền nhưng không bao giờ trả lại <laughs> đấy là thực tế đấy các em có thể về hỏi hỏi hỏi hỏi con mình ấy là trong thực trạng phổ thông là như thế thì cái lớp các bạn đấy thì khi ngay sau khi có cái chuyện đấy xảy ra ấy và khi các bạn cùng được học cái đấy và chúng nó rất là dễ thôi chúng nó chia sẻ với nhau những cái link liên quan đến câu chuyện về quản lý tài chính hồi bọn chị dạy làm một cái seminar cho các cháu thì ngay lập tức chúng nó học với nhau chúng nó học với nhau trong lớp của cái lớp A đấy nó học với nhau nó thống nhất là từ giờ không có câu chuyện vay tiền nữa là một cả lớp mình đừng có gây khó xử cho nhau và đừng có bắt trước nhau là đi uống trà sữa một cái cái cái việc nó không phù hợp nếu như mà mình không có tiền à, và cũng không nên kiểu như là đua đòi cùng nhau như thế nữa thế thì tự nhiên sau khoảng độ tầm khoảng độ tầm một hai tháng sau ấy thì các cháu nó lên nó bảo là à, cô ơi bọn em bây giờ không còn cái chuyện nữa cả lớp đã học với nhau lớp trưởng đã học và thông báo với cả lớp là như thế này như thế kia và chúng ta không còn cái hiện tượng đấy nữa thế thì thực ra cái mà chị muốn nói ở đây là gì là trẻ em nó rất là dễ a dua nhưng nó cũng rất dễ thay đổi nó cũng khi mà nó thấy đúng khi mà mình phân tích được cho nó thì nó cũng rất dễ thay đổi thế thì uh, có một cái nữa có một cái bài học nữa một cái nữa là nó rất hay bắt trước những cái đứa trẻ mà nó thành công này những cái đứa trẻ mà nó nó nổi trội hơn một chút ấy thì thường được các bạn azure theo thế thì nếu như cô giáo mà tác động vào chính những cái đứa đấy trước ấy, <laughs> thì những đứa khác nó cũng sẽ tự nhiên nó cũng sẽ bắt trước theo thì ví dụ như ở lớp của của con là chị Ờ, cái câu chuyện mà về ờ, không không phải cái câu chuyện về nhạc ừ, trẻ con nó nghe nhạc Hàn Quốc ấy nó cũng là ăn dua với nhau ấy thì ở lớp cái này không phải là tài chính đâu nhưng mà nó liên quan đến câu chuyện là dua thì uh, cô giáo của nó cũng cũng cũng làm cái biện pháp như thế có nghĩa là cũng nói là đây không thể là thần tượng của các em được các em phải phải thấy là có những cái giá trị này giá trị kia mình phải theo đuổi thứ thế là tự nhiên chúng nó cũng vẫn nghe nhạc vẫn thích nhưng mà không còn thần tượng mà không còn suốt ngày ngồi nghe trộm nhạc ở trên lớp nữa và chính cái bạn mà học giỏi ấy, khi mà các bạn chính mấy cái bạn học giỏi nhất lớp ấy mà cô giáo nói chuyện thì các bạn nhận thức là điều đấy thì tự nhiên các bạn thấy là à thần tượng của tôi là phải là những người phát minh cái này tạo đóng góp cho nhân loại cho cho cho cho cho xã hội chứ không phải là những người mà kiếm ra được nhiều tiền hay là hay là có một cái gì đấy nó nó nó nó nó, nó chỉ là theo trào lưu thì chị nghĩ là những cái câu chuyện Azure đấy nó cũng rất khó để nói là có một phương pháp gì riêng nhưng mà mình mình cứ tác động dần dần mình tác động chính con mình cũng như mình tác động chính ở cái môi trường của con ấy hay là ngay cả câu chuyện so sánh giàu nghèo là các cái nhóm giàu nhóm nghèo ở trong trường chị là con chị là nhiều cực kỳ luôn tức là cái lớp cũ của con chị con về cũng nói là uh, mẹ các bạn ấy chia thành các nhóm con vẫn được chơi ở một cái số nhóm này nhưng mà các bạn ấy chia ra thành là nhóm này là nhóm nhà đại gia hay là nhóm này kia đấy nó có đấy mà nhất là cái độ tuổi mà chung chung ấy ừ. thế nhưng mà sau đấy thì mình cũng phân tích cho con là cái giá trị của con là gì các bạn chơi với con là vì cái nhà của con hay là vì bản thân con đấy con đã làm được cái gì giúp đỡ bạn chưa con có phải là một con người mà để các bạn cảm thấy thoải mái vui vẻ khi ở bên cạnh không thì cứ dần dần như thế chị cũng tác động cái kiểu như thế thì chị cũng cảm thấy là con mình nó cũng cũng dù lúc đầu a dua nhưng sau dần dần cũng có vẻ đúng hướng hơn tí để chị không biết là có gì nó giấu không nhưng mà lớp bây giờ thì con chị nó học ở lớp à, chuyên anh của trường ngôi sao thì cảm thấy là về suốt ngày nói là lớp con bây giờ rất đoàn kết các bạn không bao giờ chia sẻ chia bè bè phái nữa rồi à, rất là giúp đỡ nhau thì chị cũng nghĩ là cũng một phần là cô giáo chị cũng cũng rất là hay gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm thì chị nghĩ cái đấy là mình cũng phải tác động từ từ chứ mình không thể ép buộc và mình không bắt được đâu và nhất là cái độ tuổi mà mà tin ấy nó là cái độ tuổi nó đang thay đổi cái cái tâm lý tính cách nó không nghe bố mẹ nhưng mà nó lại rất nghe những cái người mà thần tượng một chút anh nào học giỏi hay là chị nào học giỏi quá trên hay có một cái thành công nhỏ nhỏ gì nói chúng nó nghe gì luôn nhưng mình nó chắc là đã nghe thì cái đấy chị nghĩ cũng là một cái biện pháp để mình có thể giảm cái câu chuyện Azure những cái xấu chắc còn mời Tuấn Anh trả lời câu hỏi của <laughs> em trò chơi thì nhiều trò chơi như thế mà à, cái cái trò cái cái trò cái trò của Robert ờ, bây giờ đang đang khá khá nổi tiếng ấy thì là nhưng mà chưa bằng tiếng Anh ấy ờ, không biết bản tiếng Việt đã có chưa hay là cash flow cash flow ấy cash flow thì thực ra là nếu mà mọi người chơi mọi người sẽ nhìn thấy rằng là cái việc mà thiết kế ra một cái game game chơi đồng đội đấy thì ra chỉ cần có người lớn tham dự một tí thôi thì khi mà ví dụ như là bình thường chơi mất bao nhiêu lâu đấy thì mới được thoát được khỏi cái cái rush rate à, như thế hoặc là bao nhiêu lâu thì mới lên là, là một cái cấp độ à, tỷ phú là như vậy thì thì thì thì mình có thêm đưa ra cho các các con thêm một cái vài yêu cầu nữa thì mình sẽ lập tức mình sẽ thay đổi cái cái cái cái logic của cái cái game này đi để đấy cái đấy là không không phải quá khó nhưng mà cái cái, cái nội hàm của cái câu chuyện đấy nó không chỉ dừng lại ở đấy nội hàm của câu chuyện đấy nó dừng nó phải nhìn ở cái góc lớn hơn là tất cả các game của trẻ con chơi nên xoay vần nên khi mà mình cho trẻ con chơi game thì nên dẫn con về cái hướng hợp lực đấy bởi vì khi các con uh, lớn hoặc bản thân bọn em thôi đấy đây rất là nhiều người trẻ đó khi mà ra trường em sẽ thấy rằng là Ờ, chúng ta không có câu chuyện competing đó ví dụ như là ở ngoài đường nhá bọn em ờ, thấy đâm xe xuống đấm nhau với cả cái ông đấy thì có giải quyết vấn đề gì đâu em đấm khỏe hơn hay là em đấm yếu hơn thì có khi thằng không biết đấm ấy có khi còn may hơn không biết đấm có khi đỡ bị đấm lại chứ còn nếu mà đấm nó có khi nó lại đấm cho thì cũng còn khổ hơn ý là ở trên cái giác độ rằng là cái thực tiễn so với game ấy cái game nó cũng có một cái điểm rất là hay gamification là một cái khái niệm rất là hay tức là nó thúc đẩy chúng ta nó tạo ra chúng ta nhiều động lực để chúng ta vươn lên nhưng mà vấn đề vươn đi đâu thì có hai loại game rất là rõ rệt một loại game là game đối kháng hai loại là uh, hận thua một loại game là game mà chúng ta cùng nhau để chúng ta tạo ra những đỉnh cao mới thì cái cái cái làm thế nào để mà và hướng con vào cái cái cái game kiểu như là hợp lực với nhau để tạo ra những đỉnh cao mới thì nó mới là thực tiễn sau này các con vào đời sau lớn lên vào đời thì nó như vậy mà nói đâu xa game lớn nhất chúng ta chơi là game với vợ với chồng không không có khái niệm hợp lực đấy thì cái nền tảng cái cốt tủy là gia đình cũng không được xây dựng chúng ta không thể là competing với vợ được quang đã rút ra kinh nghiệm rồi là không thể nào được thì anh thế thôi anh giống quang đã không thể nào mà cần trôi vợ được hoặc là vợ cũng không cần trôi mình được đấy thì nó cũng không không có khái niệm đấy mà xin vào đời chúng ta rất nhiều game là game liên quan đến đến đến đến đến đến, đến, đến cái ờ, hợp lực đến cái hợp lực thật ra cái nguyên lý mà để làm cho một cái game nó thú vị ý, thì nó có rất nhiều yếu tố rất nhiều yếu tố chứ không chỉ là câu chuyện là hợp lực hay là dạ. câu chuyện là compete mà nó còn khi mà bọn chị làm cái game này này ừ. thì bọn chị mới thấy là nó nhiều yếu tố lắm dạ. nó phải có sự tương tác với nhau ừ. nó dạ. phải tạo cái engage với nhau nó nói chung là nó rất là nhiều những yếu tố để một cái game trở nên thành công và để thu hút được người khác chơi chứ không hề đơn giản mọi người nhìn cái game thì mình thấy nó rất là đơn giản nhân tiện đến cái game ấy thì còn một cái nữa tức là ở trong gia đình thì cũng có một cái khái niệm nữa là có gọi là một cái hiệu nhỏ trong kia nó gọi là batching batching tức là cái cái huy hiệu ừ. cái huy hiệu là một cái khái niệm rất là hay mọi người có thể về nhà dùng cho con được bản thân anh cũng chia sẻ mọi người là ở nhà anh cũng làm cái cái chương trình đấy batching là dù sao thì hồi bé thì chúng ta có một khái niệm hồi nhỏ chúng ta có khái niệm là à, phiếu uh, phiếu bé ngoan nhưng mà chối bé ngoan tưởng chừng như là nó ngoan nhưng mà thực ra lớn lên cái ông ngoan đấy thực ra là lại không giàu ví dụ như vậy nó nó chỉ là ví dụ không không điển hình ý rằng là cái cái, cái khái niệm mà batching là cái cái cái huy hiệu đấy sẽ giúp cho mọi người truyền đạt cho con những cái thứ dễ hiểu hơn ví dụ phụ huynh rất dễ dàng nói với con là sao con con phải học giỏi tiếng Anh lên chứ sao con học dốt tiếng Anh chứ thì đứa trẻ con nó sẽ rất là khó hiểu cái cái khái niệm đó không thể nào hiểu nổi thì khi mà ở giữa ví dụ như là ở giữa kỳ ví dụ hàng tuần nếu mà con làm được 3 bài tập tiếng Anh hoặc là 5 bài tập tiếng Anh thì con được một cái huy hiệu là chiến sĩ uh, giải giải bài tiếng Anh chẳng hoặc là chiến sĩ giải bài toán chẳng văn chẳng gì đó hoặc là uh, chăm sóc ông bà chăm sóc người già uh, chăm sóc được năm người già thì được gọi là chăm được huy hiệu đầu tiên là có huy hiệu chăm sóc người già à, sửa đồ cũ đồ đạc trong nhà nhà anh là có một cái huy hiệu là huy hiệu là à, sửa đồ trong nhà mà cái huy hiệu đấy để mà lấy được thì nó phải qua được một tuần đầu tiên đấy tuần phát hiện ra cái đồ gì hỏng thế là nó đi săn lùng xem là ở nhà có đồ gì hỏng mà phải được phát hiện được năm cái thì nó mới được qua được cái giai đoạn số 1 thế thành ra là kiểu rất săn lùng xem nhà mình có cái gì hỏng lúc nào ra hỏi ba ba có cái gì hỏng ý là là gamification là một cái khái niệm rất rất là hay nhưng trong đó có một vài các cái ứng dụng của nó hoàn toàn không phải đợi đến game ra mà vấn đề là do là chúng ta cần trong nhà chúng ta có thiết kế được cho con cái game đấy không để nó thoát khỏi bởi vì chúng ta đừng đổ tội cho cái chuyện là iPad iPhone nó là những cái game rất là hay chúng ta chơi thử xem chúng ta rút được ra không chúng ta chơi thử xem rất hay nhưng mà mình mình sao mình không làm một cái thứ đấy ở trên cuộc sống để nó thấy rằng là cuộc sống cũng có cái hay hay đấy mà thì thì mình có một cái tương tự như thế cái cái nói chuyện về cái gamification ấy, thì thực ra chị cũng đang đang nghiên cứu một cái uh, nghiên đề tài của chị ở đại học quốc gia là gamification in higher education ừ. à, dùng gamification để dạy cho học sinh thì đúng như như tuấn anh nói ấy, là ở đây nó không có khái niệm là thắng thua nó không có khái niệm là là là điểm cao bởi vì nếu như chúng ta dùng tất cả gọi là một cuộc thi leo cây cho rùa cho cá cho thứ ừ. lên đều đấy thì chắc chắn là sẽ có một số bạn là được điểm thấp thế thì cái này nó hay ở cái chỗ là nó sẽ tạo ra những cái huy hiệu tạo ra những cái cái loại giải thưởng khác nhau mỗi người có thể đều có một cái vị trí rất cao ở một cái lĩnh vực gì đấy à, trong cả một cái khóa học hay là trong một cái trò chơi gì đấy thì thì cái đấy nó rất là hay nó cũng khuyến khích uh, cái không không không phải là đối kháng hay là tôi phải là được giành giải nhất hay tôi giành giải nhì mà nó là những cái danh hiệu tùy theo cái cái khả năng của anh nó khuyến khích cái này nước ngoài họ làm rất là tốt cho cho trẻ nó khuyến khích tất cả những cái kỹ năng của, của các con à, trong một lĩnh vực nào đấy chứ không nhất thiết là con cứ phải thi điểm 100 điểm thì thì mới là điểm cao cái này cũng rất là hay khi mà áp dụng ở nhà còn một câu hỏi cuối cùng của anh Tuấn là trẻ em cũng nên được học về đầu tư Vậy sẽ đầu tư như thế nào? <laughs> Câu này chắc là hỏi anh Quang và chị Linh ừ. hai hai chị và vâng, hôm, à, hôm qua thì à, mình có một cơ hội rất là vui là được tiếp xúc với các bạn trẻ ở ờ, tức là các các bạn nhỏ là là, là con em của các đồng nghiệp của mình thì trong câu chuyện nói chuyện về tài chính thì cũng có một cái chủ đề là làm thế nào để các con kiếm được tiền ừ. thì các bạn cũng cũng cũng cũng rất là hăng say chia sẻ là nào là làm việc nhà rồi giúp đỡ bố mẹ rồi tiết kiệm tiền mừng tuổi rất rất rất, rất nhiều những cái thứ khác mà trong phạm vi khả năng của các bạn cũng có thể có thế nhưng mà nếu như đối với trẻ em ấy thì ngoài mình cái theo cái quan điểm của em ấy thì là ngoài là mình gieo cho các bạn là những cái cái câu chuyện là về đầu tư và con phải đầu tư thế này hay là con phải như thế này như kia tức là mình cung cấp về cái mặt công cụ về cái mặt lý thuyết thì à, thì thì đấy đấy đấy cũng là rất là hay rồi bởi vì là mình đã vẽ được một cái con đường ấy. nhưng mà cái việc là lựa chọn cái con đường đấy như thế nào hay là đi như thế nào thì nó sẽ tùy thuộc vào con của mình cái, cái, việc lựa chọn đấy thì à, nếu như mà khi mà ừ, nói chuyện với các bạn trẻ về cái vấn đề này thì sau khi mà các bạn lắng là là, là mình lắng nghe các bạn là chia sẻ về các cách đấy thì mình cũng sẽ có một cái chia sẻ thì cũng mang tính là là định hướng các bạn hay là cũng có có có một chút ở đây một chút về cái định hướng là ở cái lứa tuổi của các em thiếu nhi ấy, và những cái người trẻ ấy, thì ngoài cái việc là mình tạo ra tiền bằng cái cách là bằng bằng, bằng những cái hành động cụ thể và tạo ra cái đồng tiền nó mang tính là physical tức là nhìn thấy cầm nắm được thì có một cái khái niệm mà mình cũng rất là cần phải quan trọng và mình phải để ý đến đấy là cái human capital bởi vì là các em là đang trong đang trong cái lứa, lứa tuổi mà mình cái sức học ấy nó vượt bực và vượt vượt vượt trội vô cùng thì tại cái thời gian này thì các em có cơ hội được học có cái cơ hội để được tìm hiểu thì mình phải nên chú trọng một cái việc đấy thì nó sẽ tránh cho cho cho cái câu hỏi là tại sao các em tuổi tin ấy thường thường hay là hay đi học thì các em lại cảm thấy rằng là không hiểu mình đi học để làm gì là là em cũng có mấy mấy mấy mấy mấy mấy bạn là ừ. là cháu là cũng ở trong cái lứa tuổi tin là các em cảm thấy rất là áp lực ở trong cái việc học bởi vì cứ bố bắt học rồi ông bắt học rồi mẹ bắt học để bảo cứ học đi nhưng mà cuối cùng là thích học để làm gì ừ, mình chưa chưa giải quyết cái vấn đề đấy nó thấu triệt và triệt để cho cho cha cho con trẻ thì nó lại nghe rằng là như thế là ổ bắt buộc bắt cho nên phải học mẹ bảo học như thế là tốt cho nên là mình phải học nhưng mà thực ra là không phải học để nâng cao cái năng lực của bản thân và ngày hôm qua thì ôi em bất ngờ lắm bởi vì có một cái em em nhỏ ở trong trong lớp thì em ấy cũng nói luôn là uh, cái cái cái bài tập đấy là cái bài tập nhóm về phân biệt giữa chi tiêu uh, và chi tiêu tức là chi tiêu có kế hoạch và không có kế hoạch thì trong đây có một cái khoản tiền là chi tiêu cho học tập thì em ấy xếp vào là chi tiêu có kế hoạch và khi mà em ấy giải thích lý do vì sao ấy thì thì lại thấy em ấy cũng có nói đấy là mình học để mình nâng cái năng lực bản thân của mình lên để sau này mình kiếm được nhiều tiền đó thì lúc đấy thì em mới chợt nhận ra là ôi trẻ con tức là nó cái, cái có cái sức nhận thức ấy và có những cái khám phá mà nó còn tuyệt vời hơn cả người lớn của mình mình có những cái đóng đinh ở trong đầu những không nào mà mình thay đổi được và mình chưa từng nghĩ rằng là ở cái lứa tuổi 12 em có thể nói ra được cái câu như thế thế nhưng mà thực tế ra là em cũng đã phát biểu và em ấy nói được cái câu như thế cho nên là là nếu như mà mình giúp con nâng cao cái human capital cái tri thức rồi cái chứng kiến về bản thân ấy, thì em nghĩ là đấy là cái cách mà mình nên nên giúp và mình nên nên nên có những cái định hướng cho con ở trong những cái lứa tuổi này còn cái việc mà mình giúp đỡ bố mẹ rồi mình tạo ra tiền bằng những cái thu nhập mà tạo ra tiền như thế thì cũng là một trong những cái hoạt động nhưng mà mình nên ưu tiên giáo dục các con và để cho các con tìm hiểu về thế nào gọi là cái human capital cái năng lực bản thân của mình và cái việc học nó có ý nghĩa là gì mình nghĩ là nên nên tập trung vào cái việc đấy hơn Đã. Dạ. À, bổ sung thêm ý của linh nhé ý của linh là hoàn toàn đồng ý đó rất hay mình vì anh cũng rất thích cái khái niệm human capital này nhưng mà trả lời thêm câu hỏi của tuấn ấy, thì à, Ờ, anh nghĩ là với một cái đứa trẻ thì ờ, mình, mình thay vì mình tư duy cho nó là bây giờ ông làm sao có nhiều cách để kiếm tiền ra tiền đúng không thế thì thật ra cái đó sau này hoàn toàn có rất nhiều sách chỉ mà đọc ở đâu không có hết á nhưng mà nhưng mà có những cái cái mà mình muốn muốn giúp con nó có cái định hướng sâu xa hơn để các nó cái, cái động lực đúng cơ tức là thay vì mình chỉ con là ok bây giờ nhiều cách nào kiếm tiền thì ta hãy dạy cái cách gì để con nó tìm thấy hạnh phúc vậy nào đúng không ạ thế thì trong quá trình mà nó, nó lấy cái kim chỉ nam là hạnh phúc là cái mục tiêu tối thượng thì tự dưng nó sẽ nó sẽ hiểu về tiền khác hàng luôn đúng không thì nó sẽ hiểu về tiền uh, gần đây nhất mình đọc được một cái cuốn tài liệu nó nó định nghĩa về tiền cực kỳ hay luôn tức là tiền là gì nó là cái thước đo của cái giá trị mà mình serving được người khác đó là một định nghĩa tuyệt vời luôn mà chính là Tony Robbins một, một guru uh, mà mình rất là ngưỡng mộ trong cái, cái ngành về coaching mà mình đang theo đuổi đấy thì thì thì thì nếu mà nó nó, nó tư duy tiền là một cái thước đo mình sắp đi nhiều người đúng không tại sao mà ông Anthony Robbins ông kiếm được rất nhiều tiền là vì ra ông, cái nghề của ông ông giúp được bản thân ông và ông, ảnh hưởng đến hơn đến một triệu người trên thế giới này thì tài sản nó tương ứng như thế đã thì tự dưng nếu mà nhìn dưới góc độ như vậy thì tự dưng là cái cách tốt nhất để kiếm tiền là còn nghĩ thật là nhiều cách sáng tạo để còn giúp được càng nhiều người càng tốt như vậy là mình biến được từ cái tam giác đỏ tham sân si làm sao để tìm mọi cách có tiền <laughs> thì thành là hãy đi giúp thật là nhiều người đi hãy tạo ra giá trị thật là nhiều thế thì mình tin rằng là cái đứa trẻ mà nó tập trung vào cái điều đó thì nó vừa có hạnh phúc mà lại vừa có tiền ừ. hơn là lúc nào nó cũng struggle nó nghĩ làm sao để nó có tiền cái suy nghĩ của mình quan điểm của chị thì à, nó hơi tùy từng độ tuổi tức là ở những cái độ tuổi nhất định thì mình phải dạy cho con những cái rất là khác nhau về cái câu chuyện kiếm tiền Ờ, bởi vì nếu mà mình nói về câu chuyện kiếm tiền thì nó cũng bắt đầu hay là đầu tư nó bắt đầu ở một cái level nó bắt đầu cao hơn một chút rồi cho nên là mình phải thứ nhất là phải cũng cũng cũng phải tùy từng độ tuổi và mình sẽ có những cái cách gọi là dạy nó hơi khác nhau một chút nhưng mà theo chị ấy thì cái mà mình đúng như như như quang có nói ấy, là cái giá trị của một con người ấy, như kiểu Bill Gates hay là Mark nó rất là khác những người những ca sĩ có rất nhiều tiền đúng không thì với với bản thân chị thì chị luôn luôn nghĩ rằng là cái giá trị của một con người cao nhất là họ đóng góp được gì cho xã hội đóng góp được gì cho người khác chứ không phải là cái giá trị là người ta kiếm được bao nhiêu tiền bởi vì trên thực tế ngay cả ở phương tây thế, những người mà rất là giàu có nhá thì ví dụ mình khoe là à nhà tôi giàu này nhà tôi thế nào thế kia thì người ta chỉ nói một câu là ok good for you đúng không ừ. tốt cho mày thôi thế nhưng mà cái câu chuyện là mình thực sự được ngưỡng mộ được tôn trọng hay không ấy là cái câu chuyện là cái người đấy một người mà được ngưỡng mộ được tôn trọng được kính trọng ấy là thường người ta xem người ta đóng góp như nào cho xã hội nhiều hơn là chỉ cho cái câu chuyện là cho bản thân người ta hay cho gia đình người ta cái đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là đúng như em nói là cái cái human capital rất quan trọng nó thể hiện cái giá trị của bản thân mình và để mà kiếm được tiền thì thực sự chị nghĩ là có hai cái rất quan trọng cái quan trọng thứ nhất là mình phải biết giải quyết vấn đề của người khác người khác có vấn đề gì mà mình giải quyết được thì chắc chắn là mình sẽ kiếm được tiền cái thứ hai nữa là cái giá trị mình mang lại cho người ta mình mình tạo ra cái giá trị gì cho người ta thì khi mà mình mang lại giá trị người ta người khác thì chắc chắn là mình sẽ sẽ sẽ sẽ kiếm được tiền thì nếu mà mình có dạy con mình thì mình cũng sẽ phải hướng đến cái cái mục tiêu đấy chứ không phải là bằng mọi cách để để để có tiền thì thì những cái bài học đấy chị nghĩ nó cũng là những cái bài học về phát triển bản thân nó lồng ghép vào trong cái câu chuyện là tạo ra thu nhập như thế nào hay là đầu tư ra sao và và cái đấy nó mới bền vững và nó mới mới mới thực sự tạo ra một con người tốt chị, theo chị là như thế em bổ sung thêm à, một chút nữa là nãy nãy nói chưa hết ý tuấn là à, như như như chị Vân nói là ở độ tuổi khác nhau mình ừ. tìm cách mình communicate với con khác nhau ừ. thì em ví dụ em quan sát cái đứa trẻ nhà em em thấy như này là nó ừ. uh, tức là những cái cuốn sách mà mình đưa nó đọc ừ. tác động nó nhiều lắm ừ. nhớ cái hồi nó học xong năm lớp 1 sang lớp nhà cô giáo thì cảm ơn thế là ừ. cô tặng cô món quà là bố mẹ tri ân ừ. À, cô giáo thế là cô tặng cái bộ sát các nhà khoa học ừ. à, thế là nó về nó đọc say xưa cái bộ đó và ừ. sau đó là nó có luôn một mơ ước là nó sẽ làm nhà khoa học luôn ừ. <laughs> kiểu đó là như vậy đó ừ. hoặc là cái đứa bé nhỏ hơn của nhà thì à, rất thích xem phim cuộc đời đức phật thế là nó bảo là cũng thích ờ, Siddhartha nhất thế giới thế nên nó, nó bị ảnh hưởng bởi những cái câu chuyện đó cho nên là mình sẽ chọn những cái nguồn tài liệu thật là tuyệt vời những con người mà những cái tấm gương họ đóng góp cho nhân loại họ tạo ra rất nhiều giá trị tấm gương vượt khó về nghị lực thì đó là cái cách để mình dạy con để nó tạo ra giá trị thôi thì em nghĩ là hướng đến hạnh phúc phải nên nhiều hơn còn lại thì ờ, em tin rằng là người mà có hạnh phúc thì sẽ biết cách kiếm tiền đó điều chắc chắn luôn chứ điều họ có muốn kiếm hay không thôi vâng, thì uh, chương trình của chúng ta cũng có hạn thế nên là xin phép là các câu hỏi của các anh chị thì à, chương trình sẽ trả lời sau. Thì sau cái chương trình ngày hôm nay thì các chuyên gia của chúng ta đã đưa được, đưa được cho chúng ta những cái bài học hay là những cách để có thể mình dạy con của mình để cho các à, bậc phụ huynh có thể uh, chia sẻ cho con để có được những cái kiến thức hay những cách để vững bước trên con đường sau này của các em bé em nhỏ cảm ơn uh, các chuyên gia đã tham gia chương trình ngày hôm nay cảm ơn chị Vân cảm ơn uh, quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình